biệt thọn biệt thọn thiện tư Dùng vẫn quyết vào nhau Vào nhau Sớm lắm lắm lắm im bắt đầu Gotta gotta chìm sâu But I môn go Bây em không muốn anh lẽ buồn đâu sao chào đại ca hello Jin chào đại ca hello anh Đức nhá sao lại không cổ vũ anh đánh à <laughs> thì ba anh em là có cả anh mà có cả anh mà ấy có cả anh mà Ozin nữa Ozin <laughs> khùng nữa đau quá nhở đột nhiên mình bị đau cái răng anh em ạ không biết là bị gì á à, đau cái răng quá Ừ. Vì giờ này lại đã quên, còn biết còn thiện đường và quẫn quyết vào nhau. Ừm. Tối clip bình luận không VT á, chắc là mình không mọi người ạ. Cơ bản là ba người đều đánh á, thành ra là mình nghĩ là nếu ở bình luận chắc là có anh chỉ like bình luận thôi, còn mình chắc là xem với cả cổ vũ thôi mọi người ơi. Em Tú cũng không có chuyên môn á, thành ra là xem cổ vũ mọi người một chút. bị anh đấm hả anh à ai đấm nữa ai đấm được anh mà anh đấm được ai hello hải đăng nhá chè là trùm ngoại binh à hi em tú lần đầu xem stream mà hello nguyễn thái nhá chè là trùm stream là sao à chè là trùm ngoại binh là sao sao lại chè lại trùm ngoại binh nhỉ mình chưa hiểu lắm khi hai má em hơi hơi tóc mình nó càng ngày nó càng vàng trông càng kinh rồi anh em ạ không biết là bây giờ nên cắt hết đi hay là nhuộm lại màu đen nhở nhuộm lại màu đen thì chắc là nó hơi hại tóc mà cắt hết đi thì lại trông nó đần đần quá giờ nó cũng khó xử cơ nhuộm tóc làm gì giờ luôn khi hai má em hơi hơi ngoại binh không nổ anh ơi à ngoại binh không nổ là trùng ngoại binh à phải chắc mình phải tranh cái gọi là trùng ngoại binh của gớp chè cái có ai có đột biến không ta mình tranh cái đột biến ngay ở đây đột biến siêu công nghệ à đột biến siêu công nghệ đau quá demon Ken nên love bởi để em qua lá sai vì giờ này là còn thương giờ mùa này đã quên bờ ren cầm kiếm thì có cái gì ngon không kiếm súng à zeke à lại Zeki Midfor à, à. đây nhá đẹp tú gọi là xoán ngôi gọi là trùm ngoại binh của gớp chén ấy thách đấu thì có Queen luôn nè thiếu con Queen lao à ba trang bị lại chuẩn hi hi hi hi vì con queen nhá vì queen cứ đâm đầu vì queen cứ đâm đầu cứ đâm đầu cứ đâm đầu mình chưa ra à mình mới ra một rau ba tiền ra một rau ba tiền rồi thì bây giờ nó ra thêm ba tiền nữa ba tiền nữa thì mình có thể nhưng mà con này hai con này hai con này hai rồi mình bỏ hết đi à nghe nó hơi phí nhỉ anh em nhở ra một một rau ba tiền nữa nên là mình thích tiền luôn chắc là mình không úp bốn đâu mình đợi con uy lao ra nhá đợi con uy lao ra đi tối cổ vũ vt đánh chung kết à có đâu tối cổ vũ gớp so gớp jimmy với cả facebook cường hoàng ba anh em mọi người ạ vt gọi là lùi lại để cho các à, anh em thể hiện gậy à gậy tự nhiên nhìn đồ cũng ta vậy ơ không có tiền à từ từ nhá ủa không có tiền á <laughs> giờ phải chơi lớn anh em ạ cuối mùa rồi à, ok vô đen vô đen nhà này nhà này không có ngoại binh à <laughs> ê nhà này yếu đấy không nhà này có vệ sĩ con darius hai à con bobby hai chắc là được chắc là được anh em ơi cái nick vt địch cái nick vt vô địch đâu rồi á <laughs> cái nick đấy mình bỏ cái bỏ cái bỏ cái mua lại con thách đấu không hay là thôi nhở tí nó đánh một con đỡ vần mà một bán đâu một bán đâu một bán đâu cố lên hai hai hai hai ghép được hai chết khá là ngon nhá đấm ra minh ao tốt một lít á ra minh đánh nick nào vậy anh phạm huy ra ra minh anh anh minh đánh nick nào đấy anh cận à anh minh đánh nick này à ra minh đánh nick nào vậy đánh nick nào anh huy em chưa biết luôn á tại vì nãy em nhìn hnz nhưng mà em không thấy anh huy đâu à quên không thấy anh minh đâu này là không biết anh minh đánh nick nào Tôi đánh ờ, như hẹn như thiệt á tôi đánh gì tôi đánh nh như hẹn như thiệt là sao là sao là sao chưa hiểu lắm là sao linh phương nhà này ê mình lên catlin hai có mạnh quá không nhở catlin hai thì win được nhà này nhà này chắc là mình thua nhà này thua nhà này vẫn chưa có ngoại binh nhá từ từ này mình cảm giác mình lên mình không win được ai đâu nên là cứ lên đi anh em ạ nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mềm từ từ nhá hỏng ơi hỏng ơi hỏng ơi nhà này yếu đấy lắp đồ đi hay hay hay từ từ nhá nốc thuốc ngay thì được nốc thuốc ngay thì được nốc thuốc ngay thì được hợp lý tốt đẹp con nữa là đẹp hợp lý thế hợp lý thế đẹp ngon quá đẹp ngon quá ok giờ đen hãy quay mình ơi em tú bú à bú gì đấy nick cận em tú ơi ở đây đây đây đây hợp lý anh minh ơi được chưa ok em tú bú <laughs> em à quên anh minh lại đồng đồng hương à quên đồng đội với em tú để để lấy lấy một trăm k của anh huy anh huy đi anh phạm huy đi tú cá viên chiên like nhiều thế <laughs> like nhiều lắm mọi người mỗi mỗi buổi like mình gọi là like tầm à, mỗi buổi like mình like tầm à, mấy tiếng nhở hai tiếng nhiều hai tiếng bọ like có hai tiếng bọ món catlin này nguy hiểm quá anh em ạ trông hơi nguy hiểm đấy thật catlin hai trông hơi nguy hiểm một tí nên là thôi cho catlin một vào thôi nhở nguy hiểm thật đấy chứ đùa đâu sợ lắm sợ lắm bỏ đi không được không được không được mình phải giữ cái đầu lạnh em ạ từ từ nhá có nhà nào đấy mày thế bỏ ra kịp tí nữa thì cút anh em ạ tí nữa thì cút may là nhìn kịp á hợp lý này chắc mình vẫn thua thôi mình ba chết mà may quá nhìn tỉnh táo anh em ạ không làm tú đi rồi xê xê lắp ngoại binh đi bạn này ok dương đen mua lại đi mua lại đi lu lucian chắc là khỏi nhỉ anh em nhở? hợp lý quá hợp lý quá hello chị tú ở à, lương nguyễn khánh nhá em tú làm tí thư giãn danh cao thủ không à được anh cận à quên được anh uh, tuấn ơi để em hết ván nhá tại vì em cứ tưởng là vào đánh chơi chơi thôi còn anh tuấn muốn thì hết ván đi hết ván tú vào chơi cho tối nay em tú làm thịt được biêu bảnh donate năm lít nhé à, tối nay em đâu đánh đâu anh huy từ từ em tú lấy gì nhở em tú lấy cung hoặc là lấy ấy đấy cũng hoặc là lấy xẻng lấy xẻng đi ơ à anh minh à, anh minh đòn là anh minh dìu à vậy <laughs> anh huy đi rồi tối nay em không đánh anh huy ạ à. tại vì uh, <laughs> em nhường slot cho người uh, em của em đó là gimmy do sâu thể hiện màn uh, trình diễn này nói chứ em bị loại rồi hello tú tú nhá ui tú tú à hello double tú nhưng mà em tú yêu chè đúng không <laughs> nữa nữa yêu nữa yêu nữa đòn nữa không nhá mình không yêu chè nhá mình yêu thạch thôi uhm, win hai có cần không nhở mình muốn mua lại mấy con thách đấu hơn đấy anh em ạ nhưng mà tầm này tầm này để mấy con thách đấu thì cũng chưa đép được tại vì tầm này xạ thủ nó vẫn đam nhiều hơn thông thoáng là thông thoáng thì trông hơi yếu nhờ thông thoáng <laughs> giải cứu đi em tú à giải cứu viewer đi à cũng được vậy thì hết trận nhá hết trận nhá hết trận nhá mình sợ lắp vào tí nữa ấy, ấy cho dù mình lắp vào mình cũng chả đét được con nào nhà này đâu tại vì mình không có đam xạ thủ á, nên là chắc là mình cũng thua thôi mình lắp vào thì tí nữa mình sợ gặp nhà yếu á, mình không bán được là đi đấy nên là thôi nhá bỏ nhá tích hai mươi đi chào anh à hello nam bom nhá em tú nhường à nói chứ em tú bị loại anh huy à em tú bị loại mất rồi gf truyền loại gf trồn lè bị loại chưa anh là chưa nhá gf trồn lè vào chung kết này nhá tối nay gf trồn lè đánh chung kết vào lúc ờ, vào lúc ờ, mười chín giờ ba mươi nhá một trang bị thành phần phòng thủ đã thực thêm vào rương của bạn nào wow nghe hay á từ từ với em mạnh nhà kia trông hơi ghê ghê á thật đứng bán không vậy có bán không vậy để mình biết cái em đang kim một không điểm anh tú cứu em một game top bốn được không hả được được được được nhất trí nhất trí nhất trí được vậy đi hết game gửi nick đây anh tú vào luôn uy tín anh tú uy tín một game giữ ngày à, à quên một game để đỡ bị đất kinh kim hai à đúng không kiểu vậy đúng không được kiểu cơ bản là về về cuối mùa ấy mình đã không cày điểm nữa nên là dành tay giúp mọi người một tí cũng được không sao cả em tú sinh năm bao nhiêu thế em tú sinh năm chín mươi chín bằng tuổi gấp chè mọi người ạ à, nhầm hai k năm hai k năm bằng gấp chè từ hôm nay hứa sẽ không bảo tóc anh tú đần nữa <laughs> nhuộm tóc giống màu của mình xong rồi bây giờ lại bảo là tóc của mình không đần à nhưng mà tóc của anh bây giờ nó ra như vậy rồi đấy nông nỗi rồi đấy đây là cái hậu quả này à. nên là em cân nhắc nhá em cân nhắc đi nhuộm xong rồi một hồi nó ra màu như này á từ từ nhá đồ hơi xấu một chút anh em ạ đồ hơi xấu nhưng mà như vậy chắc là win chứ đúng không con uy lao hai chắc là tanh được anh em ạ để như vậy đi kiếm mà mình đang tính đánh đỡ vần đỡ vần thì huyết kiếm cuồng đao giáp máu à không ra cái cung nào hoặc là cái găng nào nhở anh em nhở đồ như vậy nó hơi tù không ra mảnh đồ luôn mà phế đấy Bước được tú giúp à được luôn trần thiện ơi gửi đích đây em tú giúp mỗi người một chút em tú rảnh mà cung nè cung nè hợp lý nè nhưng mà em tú giúp là kiểu à, không có hứa là lên điểm hay là gì đâu nhá em cũng chỉ giúp hết mình thôi á thành ra nếu mà ví dụ mà đánh đen hay là gì á thì mọi người thông cảm nha <laughs> mất công lại bảo ông tú cái này cái kia xài luôn ông xài luôn ông ngoại binh à năm ngoại binh được ấy nhờ <laughs> ok rao sau nhá rao sau nhá phải cần á phải cần á cần cái này á để nó gì gì á một chút ấy không một chút ờ, cái này vào ông ê bốn ngoại binh ba thách đấu hai xạ thủ một đấu sĩ hay nhỉ kích hệ hay á cũng biết kích hệ phết chưa đùa đâu hmm. khá là hay biến thách đấu này Ui. con này kiểu gì giải đép được một con đúng không cho đép con được không tắp cái đai máu đi à tắp máu đi đép được một con là đẹp cố lên ta lông hay bắn hai hai hai mid for hai vách lên chiêu hai ê từ từ nhá hai hai hai hai thua đúng không ta thua chứ thua chứ cố lên vi hai hai hai thua rồi thua rồi thua rồi Ui, đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa đẹp chưa hello vt nha xem nốt trận này đi làm luôn này hello chí khang nhá đẹp chưa đẹp chưa bùm à là môn lên kiến lại, vì giờ này lại còn thương vì giờ này lại đã quên thiếu con gì nhở thiếu gp à mình đốt một chút nhá kiếm gp các anh em ạ bởi vì em qua xinh đẹp qua đôi yêu kiều <laughs> xung quanh bao nhiêu cậu trai muốn chiếm tim em thì chỉ có em mơ đây si mê anh nhường này ta đã phí thêm thời gian hôn anh đúng lên thời gian ư là phim đàn ta như mơ màng cho dần miên man Bây giờ tới khi bình minh dừng lên môi em Anh đưa đôi tay Để gắt để gắt để chìm sâu Ui rồi một phát ra luôn con GP nghe đã nhở Ai da con này đỡ rồi Bên cái nhà nguyên nhà thôi không sao mọi người ạ Rồi một cái ra được một con GP là ngon rồi Ây da Chắc là để năm ngoại binh hai ba round rồi á Con gà này chơi game mãi à Hello Thùy Thùy nhá Phải chơi game chứ Ui hiệp hội hóa kỹ à nhưng mà hiệp hội hoa kỹ tí nữa mình cũng đánh bằng toàn là hoa à quên hiệp hội thách đấu thì tí nữa mình nói chung là cũng đánh bằng mấy con thách đấu rồi cũng chả có con gì khác hết nếu mà có con gì hoặc là rary à rary thì ngon nhưng mà mình chưa chắc là rung ra được rary á mình nghĩ là lấy cái này nhá tại vì tí nữa mình nhiều đồ với cả nhiều ấn á thì mình nghĩ là lấy cái này đi ok dưa đen lấy thêm một chút máu không thêm một chút máu không bây giờ mà đánh đỡ vần thì cuồng đao với cả huyết kiếm cả thêm một cái biến thách đấu là đẹp hợp lý nhở còn không thì nói chung là cứ làm thêm một cái cung nhá làm thêm một cái cung đã là tính tiếp hợp lý chưa cho con này cầm cái xẻng này tại vì tí nữa biến biến thách đấu thì nó văng ra uhm, cho con này cầm cái kiếm hợp lý hợp lý tốt đẹp rồi khổ à, anh tú đẹp khéo thế à, anh tú rùa anh tú rùa anh tú rùa ozin làm gì làm gì mà đẹp khéo bằng em được đừng gặp nhà anh minh gặp nhà này à rùa rùa đẹp được con ấy là đẹp nhờ rùa rùa đép được con di ra đẹp hai đâm được con di ra này đép được con di ra là thành công á ui mà sao nó hồi máu nhiều vậy ê nó hồi một phát đầy máu luôn anh em ạ êu hồi một phát đầy máu luôn điệp thật pha này đau quá ba mươi sáu máu à vừa mấy năm ngoại binh được một tí là phải bỏ ra rồi à phải nổ anh em ơi anh tú hát hay quá cẩn thận bị bản quyền á ừ ha nhiều khi mình hát xong là người ta tưởng là mình ờ, đang nghe nhạc của ca sĩ chứ nhiều khi mình cũng thấy mình tự hát hay ấy <clears throat> nên chắc là thôi cũng hát nữa anh em ạ hai ấn ngoại binh nữa thì bú hả hai ngoại binh nữa úi sời ơi u là trời u là trời ori hai xẻng nice thì anh lại là nhà tiên tri đây à? hello ngoại binh hello em dạo này em cũng bị nghiện bài này anh tú hát xong em hết muốn nghe nữa rồi á nữa nữa nữa hiện bài này xong rồi liên quan thì đến hát xong rồi em không nghe nữa vậy anh hát giờ như thế sao mình cần một diễn viên không biết là anh minh có đang gọi là coi cái livestream này không <laughs> đưa cái link facebook đây để em gửi ạc á từ từ đã đợi anh tú xíu oriana một phút rồng rất gai mình nổ các anh em ạ xin round cờ khám biểu, Uống thách đấu nổ cái nổ cái không chạy cái nổ cái không chạy cái nổ đi nổ đi anh em ơi trước khi tí nó lobby quá mạnh á vẽ đồ top tám hả anh à nữa nữa nữa em tú nổ ngay tú nổ ngay khá là ngon nhá một cái rồng một giáp gai và mười vàng này <coughs> và đó là món quà đầu tiên anh có một tình yêu tươi xanh và em ơi em có hiểu lòng anh anh có một tình yêu xanh ngã xanh như ông bà anh ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa bà ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp chọc sơn từ từ nhá sao mình để gì mà đần đần nhá từ từ nhá mình đang hơi bị để cái gì đần đần đấy nha mạ thật từ từ nhá mình chưa bán con xuyên ra à ai da chưa lấy cái thách đấu ra rồi hmm, thua một ra hơi phí dép nốt con đi ok dương đen nốt con đi nốt con đi nốt con ui không được rồi à. lên cấp nha lên cấp nha chán chú nhà hello chuyên trần nhá mọi người có để ý mỗi lần mà mình gọi là xoay bài lúc nào cũng phải gọi là mất thêm một chút thời gian không kiểu mình bị chậm á không nhanh anh em ạ ba tiền là thôi bỏ nhá không tham mấy cái này đâu không tham mấy cái đấy đâu không tham đâu nói chung là mình không tham đâu tại vì trước sau thì mình cũng gọi là heo hùng mà bỏ heo hùng đi win để lại này thách đấu này găng nữa à găng nữa à kháng phép cút đồng đắp gai nhiều Ui, cái gì vậy má ờ hai hai hai hai hai hai hai xin ra thanh lịch cũng còn leona nữa một người ạ từ nhá Mấy con kia của mình đâu hết rồi anh em cho mấy con này thêm máu đi từ đã đập một cái dép này giao điện quỷ thư khá là ngon này hợp lý này giao điện cho con chuyên thêm một chút máu này quỷ thư cho con này tạm này bám mấy con này đã bám mấy con này đã cảm ơn chị uyên nhá cảm ơn chị uyên tặng sao tú nhá mình chiếu còn leona nữa cơ nhà này level tám mà thông thoáng à từ từ đã mình à, phải rôn anh em ạ không phải đi đấy úi sời ơi và đó là món quà đầu tiên em có một tình yêu xanh ngát xanh như ông bà ơi, từ từ nhá eco một chút eco một chút eco một chút cho con à, này cầm đi thêm một chút máu này tí nữa mình làm một cái à, <tsk> vô cực à hay là một cái vút bẫy nhở một cái vút bẫy không cho con à, này cầm mấy găng tạm <clears throat> nhẹ nhàng nụ hôn phất lên môi mềm khi anh gọi tên em ở ờ ha Xong không đập cái ấn ngoại binh nhở ai chơi nha a à, si ba phải làm nhảm quá anh em ạ lỗi lỗi lỗi lỗi em tú nhá lỗi em tú nhá không đập bắn ngoại binh là lỗi em tú á em tú sai em tú sai a a a si ba a à, si ba đừng hát please à. à xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi mọi người lỗi em tú á lỗi em tú á không nhưng mà không đập cái ấn ngoại binh thì lỗi em tú thật ai à kiểu đang vội ấy, hơi vội á hơi vội một chút hơi vội một chút nhặt jerry bú à nhặt jerry bú à ok anh bill ừ. nhà này suna à. từ từ nhá con bram của mình đang chưa gọi là chiến lắm đâu bình thường thôi ừ, nói chung là con nào cũng có đồ rồi đúng không chỉ có con gấu này chưa có đồ thôi nhưng mà bây giờ cái nước mắt với cả cái găng à mình lấy bút bẫy trước cũng được cái chứ thật mình cần cái bút bẫy hơn á chứ còn cái đồ lấy vô cực về cũng chả làm gì á mình nghĩ là sáu cách đấu tí nó đánh nhanh là đủ đam rồi mình cần là cần một đồ thủ á kiểu chắc cốt là con đỡ vần này không bị cc á để nó tích được cái cuồng đao là mình nghĩ là đủ đam rồi nên là chắc là mình nhặt vút bẫy nhá ok tí thu à này chứ may là mình nổ hũ á vẫn thiếu một tí thật chậu kiểu không được nói chung là ấy cơ cơ bản là đang đang đang tập trung nó kiểu không có tập trung vào bán đấu quá thành ra là như thế uhm, lấy vút bẫy nhờ tú làm cái vút bẫy đi hay là làm vút cực ôi là vút bẫy đi <coughs> không lỗi không lỗi tôi à à chê à chê người khác trong khi đánh lúc nào cũng gà cái ông bạch quốc thái này <coughs> hello cái ông bị loại này nha eco kiếm đỡ vần ba thôi anh á nữa nữa ông bị loại này nhà hello như thái nhá loại một xíu cho bị loại một xíu đừng vì anh mà không vỡ nát trong em đã quá nhiều tình yêu khi chẳng nỗi phong thôi mình nghĩ là không cần tham đâu đôn trái đi đôn cái nữa đi win hai mình muốn rôn một chút hai sao quá mọi người ạ muốn rôn một chút hai sao hơn kiếm được con leona nó là kẹp thêm một con à, gọi là máy móc á con đỡ vần chiến luôn đấy chứ với cả cái bản bài mình chưa có bờ răm hai nữa hơi ghê á cần thêm một chút tanh á dồn đi chứ thua một tên cút bây giờ ừ, nói chung là đợi từ từ đã tầm này à, nghĩ là đánh bằng chép với bằng đồ á cũng hơi khó thua gara gara chìm sợ bơ đơ buôn gỗ tưởng thế lào mà <coughs> hay hơn ông là được rồi ông thái ơi ông thái gà <laughs> bởi vì em quá xinh đẹp quá đỗi yêu kiều chiến lợi phẩm mà huy hiệu vệ sĩ để mình xem cần không nhà này đánh mà đam phép nhà này đam à, phép nhà này đam phép ê chưa gì nhìn đã mấy nhà đam phép rồi có hai nhà đam tay thôi nhưng mà cảm giác hai nhà đam tay này sắp chết rồi anh em ạ thật nên là chắc là mình lấy ấy đi mấy nhà ở trên ấy đều là nhà phép cả anh em ạ thành ra u từ từ nhá hai luyện cung cái gì đấy lấy cái vệ sĩ này hơi cù chắc là mình nghĩ là lấy chấn động phẩm đi tê quá à sao đấy chị à, sao đấy chị uyên chị uyên sao đây chị uyên sao đây Daisy Leona này ok chị viên sao đấy mình xin con bram hai là đủ không thì phải thêm thêm mấy con này hai nữa siêu côn hai chả để làm gì hết á thôi nhá có week hai à, đần đấy thứ chúng tôi cần là những con khác cơ zin hai dây xì à bỏ hai con thách đấu đi cũng được cái chứ bỏ hai con thách đấu kẹp thuật sư vào mà dây c hai nói chung là khi nào mà lên thì kẹp cũng được nhưng mà mình sẽ đợi con gary thì mới kẹp jihin nhá nhậu về nhậu về căng gọi căng mà Ui, cái gì đây cái gì đây em cảm ơn chị uyên nhá bây giờ hiện tại bên đấy đang là tám giờ mười à chị uyên nhậu về sớm thế chị uyên có ổn không để em tú gọi là bay qua đấy một chút Chuyên có ổn không điểm tú bay qua đấy bay qua ở bên cạnh ấy quên nhầm nhầm ra luôn nhiều quá nha bạn ban cái ban cái phải update thôi phải update thôi dùng cái nico này cái khi hai ma em hay hay kênh anh tú phun ra luôn nè, có đâu tự nhiên ở đâu ra một đống ấy chứ tự nhiên ở đâu ra một đống ấy chứ tự nhiên ở đâu ra một đống á mọi người ai đang xem mà chưa like cho mình xin một like nha mọi người ơi mười giờ rồi má ủa em tú tưởng là tranh bốn tiếng tranh bốn tiếng là bây giờ mới gọi là tám rưỡi chứ sao lại mười giờ rồi sao lại mười giờ được hỏng à không đạo dây chuyền bỏ đi từ từ anh em ạ mà phải roll bờ năm hai hoặc là leona hai á có nốt đi anh em ạ u jerry này jerry. quỷ thư à thôi mình ép quỷ thư cho con nào cũng được á đồn nốt anh em ạ Ê, thề luôn á zone nó hơi hơi kiểu hơi đen một chút đấy nhá mình nghĩ kẹp thuật sư ấy bỏ bớt thách đấu này nhá mình kéo thêm hai con thuật sư nữa anh em ạ là đủ hai con thuật sư nữa thì bỏ con gowick với cả bỏ con uh, con này ra thì cho cái dao điện là hai dao điện à chết rồi hỏng rồi mình không để ý cái dao điện rồi anh em ơi mình lấy cái dây chuyền ngon hơn hoặc là lấy thông đạo á à ui sáu tám đấm phải đau đấy từ nhá đấm phải đau quá anh em ạ cố lên đỡ vần hai hai huyết kiếm làm hết huyết kiếm làm hết uh, từng thua đau này thì cút cảm ơn anh em à, vũ tuấn nhá tí nữa thì cút anh em ơi à, bỏ bỏ cái bỏ cái tập trung ấy tập trung ấy tập trung ấy cho con uh, à, Sina đi và năm hai này ok thêm một con nữa không đây rồi ok tạm tạm như vậy nhá tạm tạm như vậy nhá hmm. sena vẫn một leona vẫn một hai con này vẫn một à cơ bản là mình nhiều đôi quá nhở cảm ơn phan đình dũng nhá johnny anh à đây đây em tú zone đây em tú zone đây ừ, chiến lợi phẩm ngon quá không có chiến lợi phẩm tên đấy là mình đi rồi đấy Ui, diễn viên à bài mình đánh lẽ thua nhà kia nguyên nhà đấy may quá anh cận diễn viên mọi người ạ bài mình thua anh cận nguyên nhà tập trung nào vt ơi <laughs> ok ok ok em tú tập trung ấy, em tú được tập trung ấy tập trung đấy mọi người ạ tính nó cút đấy chứ lắp hai cái giao điện trông ngớ ngẩn chưa trong khi có gọi là cái gì nhở thông đạo hoặc là dây chuyền mà không lắp đâu em tú cứ làm gì á nhìn ấn ngoại binh nhìn đần quá à sao lại đần được ấn ngoại binh của người ta đánh từ đầu đấy cứ đần thôi ấn ngoại binh tăng cho em tú gọi là một trăm hai mươi lăm máu với hai mươi lăm giáp đấy cứ chê thôi từ từ đi được rồi á ê cô lại một chút đi bây giờ đi chợ nhặt một đồ đỡ vần nữa là xong rồi này nhà này có blitz nhà này lốc kéo lốc kéo khá là hay tách ra đi nhở nhà này lốc à lốc kéo nhưng mà kéo được con gì đây kéo được con uh, morgana à kéo con morgana à ok green the line ở đâu nhỉ green line ở facebook mọi người ạ hello em tú à hello anh trọng tí nhá Neko con Mo đi á. Không không, em tú thả Neko con uh, Leona còn hay hơn á. Bài mình nói chung là kẹp thuật sư vào thì không sợ mấy nhà đam đâu, à, không sợ mấy nhà phép đâu. Còn nhà này đánh CV à? CV nhưng mà lại để cái nước mắt trong đây á. Sao lại lắp cái nước mắt dở như vậy nhở? Tức là mình nghĩ là nhặt ở chợ à? Kiểu nhặt ở chợ xong rồi hút ra một cái bàn tay nhưng cuối cùng nó không ra kiểu thế. Nên là hơi cùi. Uh. nhà này chắc là lấy đồ đam cho con kia rồi hợp lý hợp lý hay hay mặc dù là con Derry cầm đồ này không mạnh lắm nhưng mà vẫn phải lấy á để Neko cái <clears throat> dồn đi có đồng nào xào đồng đấy đi đợi Neko treo vậy kìa đây đây đây đây đây bình tĩnh bình tĩnh tầm máy chưa thua được mà đừng không phải vội không phải vội nhà này Galio hai nhưng mà mình nghĩ là người ta lấy bổ sung chiến thần nên ra được hai con xong rồi tôi được một con nữa kiểu vậy đỡ vần này đấy giờ này cô này có sao đâu mà nói chung là đồ này thì không nhiều đam lắm nhưng mà được cái là phụ đam được nhiều là ok rồi <clears throat> bú à bú vội em tôi bú vội gặp nhà này với nhà này nhà này có bờ lít nhà này có con uh, có con victor nhưng mà victor đồ này sao có đam nhở mình là victor đồ này không không không sốc được đam bên mình á thành ra chắc là mình win được anh em ạ bởi vì em quá xinh đẹp quá đỗi yêu kiều nhà này không đổi blitz này giống như mình bị onagalio cc lắm nhưng mà nhà này cv cầm hai đồ mình nghĩ là không đủ đam để sốc mình đâu thành ra là không sợ lắm con đờ vẫn còn không bị cc cơ con reri còn né được cơ ờ hay hay hay hello em tú em tú có thấy tóc em tú đần xong em tú rất đần không rất đàn không á em tú có đánh đàn không mọi người em tú rất đần thôi hơi đần một xíu mười trận đỡ vần hẳn hai trận on top he nữa anh đánh lúc nào cho on top ra khi bị khủng á từ từ nhá mình bán đỡ vần đi mình lên chín anh em ạ lên chín thì kẹp thêm một con băng đảng rira nữa hoặc là kẹp thêm một con xạ thủ ê tính ra là kẹp xạ thủ ngon đấy để mình xem cần thuật sư không đánh với nhà này cần thuật sư nhưng mà kẹp xạ thủ thì con Jerry là nhiều đam hơn bốn thuật ba thuật sư à khác bọt không mình đang tính mua gọi là con bitforter này lại này cứ mua nhá tí nữa kiểu gặp mấy cái nhà mà không cần thật sư á mình kẹp xạ thủ vào cũng ok bỏ sena đi là đẹp xong rồi lên cấp mình nghĩ là kẹp con siêu côn nữa hoặc là kẹp con jc một trong hai nhà này mình nghĩ là victor cầm đồ này không đủ đam để sốc chết con đỡ vần á mình có chiến lợi phẩm nữa cơ nhưng mà có con zinix nữa à zinix giảm hưu à thuật sư nhưng mà vẫn không trụ nổi á nhà này sốc đủ đam giết con đỡ vần luôn im nhờ thế tối anh đi đánh giải à anh, anh tú có đi đánh giải đâu thế tối anh đi hay đánh giải á đi đâu đấy đi đâu đấy đi đâu đấy quỷ thư nữa à từ từ nhá để thuật sư mà lại thua nhà kia này à sáu pháp sư mà lại nhiều đam vậy à mấy con này của mình phế quá mình nghĩ là bỏ thuật sư đi anh em ạ thuật sư nhiều không giải quyết vấn đề gì rồi bây giờ vấn đề của mình không phải là thuật sư nữa rồi Ui, ngoại binh này <laughs> ba ngoại binh nhở nghe hay nhở thêm một chút máu với thêm một chút giáp cho con này không tại vì cơ bản là mình có rồi á thôi cho ori đi thêm một chút ấy đi thêm một chút gọi là cc sớm đi thì cái này cho con bitfor à hay cho con leona nhở bitfor đi con nào cũng được á jihin nữa này jihin thì tấn dùng là tí nữa kẹp được bốn máy móc bốn máy móc khá là ngon năm mươi hai tiền đao sau mình lên nhá ui hỏng rồi nhà này cần thuật sư anh em ạ biết thế mình lên luôn mình kẹp thuật sư đánh với nhà này trước nhở mình để ra đi chéo góc bên đây đi không con bờ đi xuống là đẹp á mình cho con mo câu câu bên siêu bên này rồi con bram đi xuống đây là đẹp này nhưng mà con leona lại đứng đây kê à nhưng mà con bram của mình sẽ cc được con ấy nhá cc được con uh, gì nhở agri này hỏng rồi mình không để ý con gì nhở không để ý con uh, vira rồi nên là hơi ghê á con vira cc ghê quá đóng thua này vậy ê con đỡ vần này bắn không vào đam luôn bài này top năm được ê từ từ nhá nhà này có cái gì mà trâu ấy nhở lá chắn tầm xa túi cứu thương với cả thiên sứ ban phước Gary hai top năm Ê, mấy cái bài này thật ra bây giờ đánh nó bị trâu quá hay sao á mình không có diệt đấy mình không có diệt đấy <sighs> ngoại binh xong rồi top năm mà <laughs> sao cái mi lỗi họ như thế em đòi đam vào máu kiểu gì à? Thế ừ. <laughs> Em Tú phế đấy. Anh Tú ạt em trong game với Steel Fire 0405 mà ok ok. Steel Fire 0405 mà. Chắc là mình qua kia đánh một chút đã anh em ạ. Thấy nó hơi gì gì á. <laughs> mình ấy cái giải cứu cái <laughs> đánh như này đi giải cứu giải cứu thì mày đi nữa em đi giải cứu thế giới này cái mười game đỡ vần chín game out top à phải không vậy nhưng mà con Rary cơ bản là cầm đồ đấy không có đam thật với cả con đỡ vần của mình thiếu một đồ nữa con đỡ vần của mình qua đấy phá đấy pha đấy nhá mà có thêm cái diệt nữa thì siêu binh luôn á thật đánh vậy vẫn cút đờ bờ ram ba đồ tanh bờ ram ba đồ tanh xong rồi cái gì nhở đờ nó vần hai đồ nổ các thứ rồi vẫn cút chịu tú non à hay là do game vậy chạy luôn là có đâu em tú à, vào cứu anh tuấn cái giải cứu anh tuấn cái <clears throat> ông này mất chất ác à có chất đâu mà mất làm gì có chất gì đâu mà mất <clears throat> khó chất à để mà mất à nó thử chơi cho vui em á đây đây đây đây có ngay nhưng mà em cũng chơi ngoại binh ấy nhá đỡ vần vẫn cần cung xanh thì em mới đau nhé ừ, hợp lý luôn cần cung xanh hoặc là dây si á nhưng mà cơ bản là mình nghĩ là mình gặp thuật sư thì vô địch bá chủ thiên hạ rồi nhưng mà không cút này thì ui nhìn cái lobby kiểu này nhìn thích nhở <laughs> đánh nó easy hơn một chút đấy nhìn nó nhẹ nhàng hơn anh em ạ nhẹ nhàng êm ái hơn á từ từ nhá sao mình mới phải phẩy gì nó ra trắng trắng trắng ghê vậy có biến thách đấu mà đánh cuồng đao là sai rồi à ừ. hợp lý ok nam bo mời nhưng mà cơ bản là khúc đấy đồ anh cũng xấu cơ bây giờ hai gậy cung với cả kiếm với cả với cả kháng phép thì em nghĩ là lắp lắp đồ gì bây giờ lắp đồ full dam thì phải có đồ chứ đúng không anh biết là lắp ba tiêu vô cực cung xanh hay là diệt thì chắc chắn là ngon hơn nhưng mà cơ bản là bây giờ không có thì cũng phải chịu á thật nếu mà có đồ thì nó là một câu chuyện khác rồi chứ còn mấy cái đấy cơ bản mà năm bom non chứ sao à he he he he he y gì xong vẫn ao tốt cười ẻ à? à còn hơn cái ông nào đó không lên nổi cả thách đấu còn hơn cái ông nào chỉ biết gọi là đi chat đi chat chê người khác trong khi đánh không ra gì đúng không ông bqt ông non nớt đánh thì toàn toàn toàn gọi là ao ao đánh thì non thì chê hay 24 ngày nữa anh đám cưới rồi em tú 24 ngày nữa rồi anh muốn đợi chờ gì điều gì từ em <laughs> một cái một cái ấy không một cái gọi là thiệp năm triệu không em chơi bd lúc nào mà chị không biết thế chơi bd lúc nào vậy em có chơi bd đâu em chơi nữ ấy Nam Bom tối ngồi xem chung kết cùng em Tú à. Tối nay mình cổ vũ cái, cổ vũ đồng đội cái. Không biết là đồng đội có một à chắc là có nhầm. Nhầm á. Vào game nhanh đi ở dưới đây hình như là mình thấy vào game hơi chậm á. Cảm giác cái nhịp độ đánh nó cũng chậm á, xong rồi vào game nó cũng chậm cơ. Tú cứu anh 30 điểm lên ca. <laughs> Nghe khó anh Bill tập này anh cứu người khác chứ em à quên anh cứu em thì được chứ em cứu anh kiểu gì <laughs> em cứu anh chỉ có đi đấy trận trước mình cứ tưởng bú rồi chứ cuồng đao huyết kiếm xong rồi hai xiểng bài nổ hũ ra đi hai các thứ rồi bờ ram ba đồ tanh ấy con bờ ram ba đồ tanh ấy cảm giác gặp mấy nhà ấy, vẫn chết nhanh nhở bịp thật xong rồi bài đấy còn top năm nữa cơ gặp cái nhà victor ấy mình nghĩ là ba gì nhở ba thuật sư ấy là con victor đấy kiểu kẻ không chết được ấy ai ngờ vẫn cút vẫn cút mạnh thật victor hai đúng là một thế lực mà ghê thật sự ấy. em tú có thể cho anh biết chơi bd có sướng không nữa nữa nữa nữa nữa làm cái đai máu đi mình sẽ lấy đồ thủ trước nhá ê hay là mình chơi lại cái bài của người ta chơi không nhìn cái bài đấy rác rác rác toàn là hai sao không phải đấm mình mà thật ra là con siena ba đấy nhưng mà bài đấy mạnh thật ui trứng hai mươi sáu à trứng này hơi lâu ấy nhá trứng này hơi lâu một chút đấy hơi lâu một chút trứng này nó hơi lâu lâu á nhẹ lên hoen lên rồi mình em tối nay anh cường vô địch nhé anh cường chứ không phải là anh kia anh tú tưởng không anh cố cho anh kia hóa ra là anh cường à đột biến hắc tinh à đột biến hắc tinh có thông đạo rồi nè he he hai con uh, đồ đi đột biến hắc tinh thì mình hay lấy dốc đồ để gọi là đánh blue trích á xong rồi nhặt đồ xong rồi tí nó bách lại nhưng với trường hợp là bởi vì ra cay xa cơ <laughs> không là cay xa thì hơi khó dịu dàng là ngày em đến nồng nàn là bài hát đến nhẹ nhàng ngực cất lên siêu lòng tình định mong ngóng một cái găng nữa à trái tim thần tượng sức sống mới với cả tấn công điểm yếu à trái tim thần tượng mình không biết ô thần tượng ở đâu ấy mình lấy trái tim thần tượng nó hơi tù sức sống mới để đánh đa dạng hơn còn cái này thì <tsk> đánh cv à thôi mình nghĩ là lấy sức sống mới đi mà đép anh em ạ lấy sức sống mới mà đép nhá cho dễ ngon nhảy một chút hai nhà sách ấn này một nhà mài dao một nhà lá chắn một nhà vọng âm một trà bút rồng một nhà một trăm ba mươi lăm máu và khá là hay á xem với xem cái gì đấy anh xem nam bom lượt về anh xem nam bom đánh game sena bán kết lượt về đánh ghê thật em mẹ à. ghê à ghê nào bị loại thì cũng ghê mai ghê ghê mà bị loại tại sao ghê là bị loại tại sao ghê là bị loại đi cầu mua mấy con một tiền đi đép nó dễ nickel u uh, ba dốc đồ nhá chẳng này mình eco tiền một chút đâu bây giờ mình úp cấp vào thì mình có thể cho con talon vào đép được đúng không talon nói chung là đép được một chút baby girl i like you more baby girl i like you more hay đánh talon nhở talon thì có đại bác với cả ấy này để xem nó có đa talon vip không nhá đa talon vip chơi đa talon vip cũng được ủa sao zalo trên kia anh toàn là trai thế mà vậy hả từ đợi xíu ra vt đi uh, vệ sinh một chút mọi người ạ mọi người đợi em hai phút đấy toàn anh trai nuôi em tú nuôi để thịt em mà nữa nữa gì đấy gì đấy anh tiếc thay cho cuộc tình chúng mình anh phúc mới đây lên để con nào thì lên nhá nhưng mà gặp mẹ này con uy lao hai chắc là không đép được rồi ê cô lại mười tiền cái có nổ được quả trứng thứ này không đây á phải nở á nhưng mà hai mươi sáu rau là cái mức trứng cuối đúng không đây là chưa biết anh em ạ nhưng mà mình sẽ cố á pd gửi thuê thì đánh nữa nữa gửi thuê đâu vậy no no cây thuê nhá làm quả vải anh em ạ làm quả vải mà sao zalo của mình toàn con trai vậy mấy bà con gái đâu hết rồi mấy bạn gái có biết vào đây không vậy ừ, đau nhở nhà này mài dao nhà này ngoại binh à ơi từ từ nó cũng nhà ngoại binh rồi anh em ạ nhà này mài dao nhà này ngoại binh nhà này cái này cái này cái này cái cảm giác mình không đép được cái con nào luôn á thật không đép được thì tách không ghép được thì tích tiền nhá đặt bài này có con ấy đúng không con uh, ờ, cassidy cầm cảnh binh với cả thông đạo à một đống máu à sao mà đép trời để con dích cả chắc là đép được một chết đấy nhưng mà mình ờ, đang muốn tích tiền hơn á sức sống mới vẫn được sử dụng thôi nhưng mà chắc là không đép được con nào rồi nguyên nha tao bảy mươi sáu máu mà đau chứ đau chứ tối nay vd vô địch tám trăm k nữa nữa tám trăm k rồi đấy hello chồng à em linh đồ sơn nhân viên massage à. hello vợ <laughs> chồng à em linh à hay em linh ơi tối nay à, anh với em gặp nhau cái em linh massage à, em đã số nhiều nhở anh quên rồi vào rồi anh tú bể bóng mà nữa nữa bán dích bú á em tú ăn chôm chôm không mà ăn nhá xong giải đi ăn ốc đấy nhé thật ra là bây giờ em với chị xong rồi chị vinh dài còn gì nữa đâu mà xong em với chị xong rồi mà em với chị xong từ hai hôm trước rồi mà giờ còn gì để xong nữa à chị vi nói như kiểu là em với chị vào chung kết ấy nhở <laughs> không giải nhé nghe hay ý chị vi ạ chị vi gọi là ấy đấy từ từ nhá mình có ngoại binh đấy anh em ơi từ từ nhá mình phải bắt lại bọn này ấy. mình không eco nữa đâu mình bắt lại để mình đép một rau đã người đó không phải con này chắc là mình không lên hai đâu nhưng mà cho con này vào hách tiền hay là cho con lucian nhỉ anh em nhở con này vào đi lâu lâu rùa hách một đồng nó khá là ngon này để đấu sĩ chắc là win mình á đừng để đấu sĩ bạn ơi sao giống ao top thế sao mà ao top được nam bom sao mà đã ao top được trận này nam bom sao mà ao top được nam bom ơi đép được một con nhá sức sống mới ui sức sống mới không kịp sáu mươi sáu máu vậy từ khi nào mình gọi là học cái phong cách đánh của gớm chè vậy bốn rau sáu mươi sáu máu có biết chơi không vậy không đọc comment mình thật luôn nghỉ dậy à comment gì đấy anh tú mới đi vệ sinh vào vô địch năm k à comment đấy cứ bắt anh tú đọc vào cái ông tuấn anh này hay chôn nhở hay chôn nhở chị vi hồi đầu đánh điểm cao vẫn bị loại à anh vô địch em đăng ký người ủng hộ á ui trời ơi em thái ơi em thái cũng biết ấy nhở <laughs> vui nhỉ hãy nói chuyện vui nhỉ vui vẻ nhỉ vui vẻ không quạo à tích tiền không mọi người tích tiền không tích tiền thì bán hết đi người chơi hệ ấy nhá người chơi họ hệ hệ hệ hệ gì nhở hệ bản lĩnh nhá vt là người chơi hệ bản lĩnh nhá năm chết vào đầu à, năm mươi sáu máu ạ à. da sao không gặp cái nhà ngoại binh đi nhà người ta leo bốn kìa mình còn đép được một chết nữa cơ bản lĩnh chúng tôi bản lĩnh chúng tôi à vui mà xem giải chỉ để xem vt nhưng mà vt ao giải nên đành chuyển sang xem ông td cường hoàng à ui ok nhanh huy rồi đọc rồi nhưng không chào luôn nghỉ à nữa nữa anh tú có đọc đâu ý là vừa rồi mới đọc tuấn anh à, tuấn anh bị sao á hello tuấn ê tuấn anh bây giờ giải vào comment lại đi hello tuấn anh nhá thế thì chị với mày đi ăn ốc giải thế chị với mày đi à, đi đi rượu ốc giải sầu thôi nhỉ à. <laughs> ngon giải sầu xong rồi giải thằng luôn cái gì không giải quyết không từ từ nhá như vậy đép được ông ta chắc là đép được chứ đúng không phải đép được á phải là đép được ấy nhá mình lắp cái đai máu cho con này đi nhở một cái găng cho con này không mình nghĩ là như vậy đép được rồi á à mình có sức sống mới mà kiểu gì ở à? đép được nhở quên mất á nãy giờ mình quên mất là mình có sức sống mới luôn anh em ạ không những đép mà là đấm cái rau quái này nguyên nhà anh em ạ đấm rau quái này nguyên nhà nhá ê cuồng đao này đánh đỡ vần không thôi nhá ở ờ, vần ở đời đi cho ghét đi hắc tinh có nên chơi không nhờ hắc tinh khá là ngon đấy chứ đùa đâu u uh, cassadin hai này tự nhiên lên được con cassadin hai mình có một cái điểm đó là nó bảo là mình chơi đấy đi nó bảo mình là chơi gì nhở chơi hắc tinh đi á thật tự nhiên không không mà nó lên được con đấy hai à hơi bịp một chút nha hơi bịp một chút nha em tú có ăn được kèo trận trước không vậy à em tú không nhá anh huy ơi trận trước em tú top hai anh huy ạ trận trước em tú top hai nhá thua top một là con năm vàng ba sao anh huy ạ nên là thôi để lần, lần khác em ăn kèo sau trận trước em tú top hai thua năm vàng ba sao đen quá Ê, ban mấy cái ông ra với ông zalo này Ê, từ từ nhá ông zalo là tên hay vậy điền duan à mặt tên cũng có vẻ ngầu ấy nhở xong chị dẫn mày đi trần duy hưng hai chị em mình bốc hai anh đẹp da hẻ đẹp chị biết em chơi bd mà sâm không một chút sâm không từ từ nhá hơi ít máu anh em ạ tập trung lại cái tập trung lại cái tập trung lại cái sao tự nhiên ít máu vậy ta ba mươi lăm máu rau này cho em tú được không mọi người ai đang xem thì cho mình uh, xin một like nhá thank you anh em nhiều nhá ừ? cho cassadin vào không tầm này mình gặp này này mình nổ mất á mà sao này, này nhiều máu vậy ta nhà này sáu mươi bốn máu mà mình bốn mươi ba máu á nghĩ về tương lai cuộc sống sau này hai tướng hai vàng à hai tướng hai vàng đã thực thêm vào lương của bạn gặp bài này là mình nổ luôn xong rồi ra sau mình gọi là xoay bài nhá gặp bài này đi gặp bài này mình thua nhẹ nè à. gặp nhà ngoại binh xong rồi mình nổ luôn à để người ta đép nhiều luôn xong rồi người ta win luôn không bằng một cách nào đó người ta win không nhưng mà chắc là không có cách nào á mình có sử dụng mới với cả món cassadin hai hơi mạnh em ạ Ui, con kia còn che nữa cơ con kia còn che đậy nữa cơ xoay cái xoay cái xoay cái xoay cái chào anh tú à hello lê viết hiếu nhá hello thu trần nhá vậy anh tú sâm với hai anh luôn à nữa nữa nữa khủng nữa sâm bốn không cấm hỏi trang kênh anh bệnh thế nhỉ bệnh gì đấy bệnh gì đấy từ nhá nhà máy tái chế hay là hộ pháp hay là huy hiệu xạ thủ nhỉ không mình đánh à, ấy đi nhà máy tái chế đi mình lấy thêm đồ nhá mình xem đồ gì đã đồ này ra cái gì đấy gậy với cả nước mắt đồ khó chơi vậy và lít này ê rồi bài này đẹp được không vậy ta lông mỏi nói chung là đánh đột biến thì chắc là vẫn hợp nhất thôi chắc là tí nữa mình roll bảy nhá mình lắp đồ đấy anh em ạ mình roll bảy nha bán bớt đi không phải đao sau mình roll này đao sau roll nhá thế chị nhường cả hai anh cho em được chị đứng quay video đứng nữa nữa chị đòn nữa thôi chị vi hâm để em quay cho gần nè lại là năm con năm con mười hai máu à thả phát nữa không ui thả được phát nữa ở trên lulu của mình mười ba máu à quên ba mươi mốt máu à bây giờ mình nhặt một là kháng phép hai là kiếm kiếm thì làm mảnh của giáp tinh thần còn kháng phép thì biến đột biến luôn cũng được nói như kiểu ít mi á lv hiếu à hello tuấn việt nhá kháng phép kha kazik à ui hợp lý nhở đang gọi là cần một con đột biến á hợp lý luôn nói chung là tầm này mình nghĩ là zone muốn mai ra hà đép được rồi nhà này hũ mấy rồi hũ sáu à nhà này bút rồng giáp siêu linh ui nhìn trông ấy thế nhà này cv nhà này kha kha kazik trông ấy á nữa nữa đồng kiệt nữa tên trai nữa alo con gái má vi vùng à vi vùng à hay á từ nhá như vậy đi để như vậy một rau đi anh em ạ mình nghĩ là chắc là nổ được thôi hoặc là rung mid for hai nổ có gì không vậy à một mảnh đồ à hợp lý nhở mình nổi không là mình bỏ ngoại binh nhá nổ đã nổ đã nổ đã mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không phải của anh chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng quá đẹp nhất còn tim anh cứ ngỡ là duyên số cao thủ nhưng mà là ao top à anh tú chơi ao top mà năm bom bình tĩnh năm bom zalo toàn đực mà cứ đòi xem có mất thứ được thì chỉ có em tú thích xem thôi em tú có thích đâu em tú thích ờ, em tú thích không được không cái á em tú thích không được không cái á vì đi hát hay thế à ui mãi mới tìm được một người gọi là khen hát hay em ạ bị thật con này đi giáp mà ngon đấy mảnh giáp luôn zone kiếm một chút gọi là ấy nhá seraphim với cả Echo này hợp lý đấy mình cần con đấy quá anh em ơi AC á từ nhá từ từ nhá từ từ nhá cái này hay ấy, cái này hay á cái này hay nhá từ từ này dây si luôn à bỏ này đi này dây si kẹp ba nhà phát minh thôi xong cho daisy cầm tạm đột biến không hay nhở hết đao này mình có bán con gì thì mình cho nó lập đồ luôn được daisy ngon nhá hợp lý á gặp lại em ngày thơ của sâu này mình nghĩ là không cần năm nhà phát minh đâu ba nhà phát minh thôi đánh phong bình thường nhá nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau hãy để cho tôi nói với em lời chào ừ, hello thế dự nhá không được không cái gì gấp chia hả em mà không gấp chia thì không cần nếu trái tim ta chung nỗi nhớ động đầy gặp lại em ngày tháng của sau này cô ui một cây xa là xong ui giáp thiên thần luôn là một con cây xà là xong rồi Malaha ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai bơ vơ tư sợ trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì em chào anh tô nhá hello anh nhá kia năm tú hát hai làm tú hát suốt à phải không vậy? không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì một con cái xa thôi vũ vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đen dài như thế cảnh binh à bây giờ mình bỏ một con đột biến ra được đúng không bỏ con cassadin ra à hoặc là kiếm thêm một con red nữa là năm cảnh binh đời muốn gã mang số kiếp đổi thay em rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dâu tên người vẫn vậy có một người vẫn vậy thì dã xã nhau là mất thôi tay không chung đôi chi giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời có chàng trai viết lên cười lời yêu thương cô gái ơi tí là cái hông đào đó anh em nhở hợp lý chưa test sai cảnh binh à test sai cảnh binh gì đấy con ấy mà con gì là xe hữu gì với là cảnh binh mà đồ ánh sáng lắp vô xong bán ra có tách ra không nhỉ không nhá duy vũ ơi không nhá nick gì vậy anh tú à nick anh tuấn uh, binh à, binh binh kỳ ơi khai em anh tú ơi á em là ai đấy em là ai đấy cho anh này bú đi à bú vội cảm ơn thế dự nhá em tú cảm ơn nhiều bú vội mọi người có nghe bài gọi là lucien của anh lipam chưa mọi người có muốn nghe mình hát bài lucien không mùa nay tìm zalo thật toàn là con trai liệu có phải là zalo đã biết giới tính thật của anh tú không bây giờ mình muốn rôn con ma hai quá anh em ơi thật hay là cho nari cầm đột biến nhở pháp sư một chút không pháp sư một chút không nghe nó có vẻ hay á gặp bài này mạnh này anh tú kêu red side nữa là năm cảnh binh á red side á sợ red side nhỉ em tú bắt đầu nhớ hơi chè chưa à nhớ từ lúc mới chè gọi là về rồi mọi người ạ nhưng mà nhớ chỉ là nhớ thôi chứ biết làm gì đâu ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha chàng trai bơ vơ tư xã trong tim hững như mất một thứ gì mình nghĩ là cần dắt lửa mới giết được con này ấy, chứ từ từ nhá dắt lửa không một chút dắt lửa đi anh em ạ dắt lửa mới giết được con này á cho nó giảm hưu ấy tại đây ui không còn giáp lửa à? cái xe cái xe trước mặt em một phút nói ra lời chưa nói một phút mạnh mẽ từ anh ta vẫn sẽ chung lối đi và khi nhớ em anh sẽ về và ước rằng thực tế sẽ như vậy ở nơi đó thời gian như ngừng trôi hỡi em Phút trời màn em Phút nói ra lời chưa nói Không cần quỷ thư mọi người ạ, à. tí nữa lấy cái gì nhở Mình nghĩ là cái xa full dam luôn rồi, tí nữa lấy thêm mông đạo là win rồi Ok Cái xe Lobby này hơi thốn á Xin lỗi vì sự chó đỏ này Nhà này chết đi, chết đi, chết đi Nhà này nổ hũ à Từ từ nhá, nhà này trông hơi mạnh á không cần gửi thư à anh à mình nghĩ là không cần đâu không cần đâu tại vì mình muốn full đam hơn á full đam hơn mạnh hơn mọi người ạ sức sống mới thật ra là không cần mình nghĩ là lấy luyện cung đi cho cái xe đánh nhanh một chút nhá trời ơi u là trời hmm. có cần ấy không nhỉ có cần tái chế không mình nghĩ là không cần đâu tí nữa kẹp zin tái chế là bú cho tạm con nào nhỉ anh em nhỉ cho tạm con nào đây tạm con này đi nhẹ nhàng ủng hôn thấp lên môi mềm khi anh gọi anh xin em tú ngậm mõm lại được không à ra bảo em bịt mõm nên là bịt mõm vâng. viewer bảo viewer bảo viewer bảo em bịt cái mõm lại em bịt cái mõm lại cái dỗi viewer à có đâu mọi người ai bảo em tú bịt mõm á em xin anh tú mở mồm ra được không ở đây nhá may là có người xin mà mình mở mồm ra mình mới mở nhá không thì <laughs> nói chứ mình uh, à, trêu mọi người ạ từ từ nhá mình xem có gì kẹp ngon hơn không ở ờ ha luyện cung luyện cung ai mới nhắc mình nhở cho ông đấy mười điểm nhá từ từ này từ từ từ từ từ đã đâu rồi nhở kéo xuống luyện cung đi anh à cảm ơn ngọc bảo nhá ngọc bảo mười điểm này xứng đáng có một người yêu à quên đã mười điểm là phải mười người yêu chứ nhầm <laughs> mười điểm mỗi một người yêu thì hơi ít xin cái cung nào xin cái cung nào làm như cái hung đạo cái nào quỷ thư đây quỷ thư của anh em đây Ui hai quỷ thư cho anh em luôn lên hai con quỷ thư cho anh em luôn lên một lúc hai quỷ thư cho anh em nhá học giả học giả học thức một chút không học giả học thức một chút không cá chê không ê cá chê đột biến không cá chê đột biến nghe hay ấy nhở con này chắc là ở trên chết đi tại vì tầm này mình nghĩ là kiểu gì cũng top một đó thành ra là lên cấp cho nó vui nhé không lên cấp cho nó ấy đi cho nó chiến đi bảy đột biến chắc là khỏi anh em ơi đồ cho cá chê nhá quỷ thư à mình nghĩ là không cần đâu cá chê gọi là full đam đi dây chuyền à dây chuyền rất gai à ui giáp máu rất gai đi chỉ cần ngồi cạnh nhau phút giây từ từ nhá nhà này hơi mạnh ấy nhá nhiều khi mình thua đấy chứ đừng có mà đùa với nhà này à có sức sống mới anh em ạ con mo này tí nữa lối con gai xa chắc là mình win thôi nhở thế vt mấy điểm á vt một điểm thôi vt chỉ yêu một người thôi boy trung tình boy trung tình không thật ra là mình không phải một điểm boy trung tình hai mươi điểm một người yêu ok john đen cá chê với cả zinix nhỉ zinix thật ra là cầm cái đột biến siêu ngon luôn nhờ mình đang muốn ờ. mình con cá chê một chút đấy anh em ạ thật mình con cá chê một chút đi nhỉ chứ bây giờ Zinix ờ, nói chung là Zinix nha ờ, Zinix đột biến thì nó gọi là im ba quá rồi nên là mình muốn nghịch một chút á random hmm, đung đồ không có đúng không nên là cho nước mắt cho con này đi em tú hát ai mà anh thấy em nên tham gia giọng ải giọng ai em mà nhưng mà em tham gia giọng ải giọng ai là phải tham gia trong ấy gọi là người hát hay ấy nhá giọng hát hay á boy trung tình hả anh nhá có nở trứng được không vậy á nở vội tầm này cũng top một rồi anh em ơi trận này nhá trận này mà không top một hiện tại đang có 300 người ở đây thì trong tài khoản của mình đâu đó khoảng còn 700 à, nghìn thì 700 à, nghìn chia cho 300 người tức là mỗi người được 2 nghìn 2 nghìn rưỡi à không phải 2 nghìn rưỡi từ từ 700 chia cho 300 700 chia cho 300 600 là mỗi người 600 là mỗi người được gọi là 2 nghìn 100 chia cho 30 là 3 nghìn nói chung là 103 nghìn gì đó nếu mà bây giờ trận này mà không top một mình sẽ phát cho mỗi người mỗi người gọi là 21 mươi nghìn nhá 21 mươi nghìn một ba trăm bao nhiêu đó từ từ nhá mình nuôi cái nuôi cá đấy nuôi cá vào trong sân rau anh em ạ uy tín em tú uy tín gì đâu á mọi người ai đang xem mình chưa mình à quên ai đang xem mình chưa like cho mình xin một like nha chúc anh em một buổi chiều thật là nhiều niềm vui nhé không thật ra là bây giờ gần tối rồi anh em cũng gọi là đi làm về rồi đúng không thì mình chúc anh em có một buổi tối thật là lãng mạn bên người yêu hoặc là mọi người sẽ gọi là có những có những gọi là cuộc đi chơi thật là bổ ích thật là vui vẻ đi chơi mà bổ ích cái gì nhỉ đi chơi thì vui vẻ thôi chứ không có bổ ích cái gì hết á gọi đi cái ấy mới bổ ích thôi nha mọi đi nhậu ấy thật ra mỗi lần đi nhậu mình đánh giá nhá ở trong nam mình không biết nhưng mà ngoài này, mỗi lần mà đi nhậu á kiểu là một lần kiểu được trải đời ấy xong rồi học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm á tại vì khi mà sai xỉu rồi có người ta sẽ luôn thật lòng thì uh, kiểu lúc mà sai á uh, trong công việc á thì uh, à, pt thấy gipmy này kia kia thì pt mong là gipmy sẽ thay đổi này <laughs> đúng là rượu vào lời ra mà em <laughs> thật ra là không say Gipmy ạ à. Gipmy bị lừa rồi VT không còn say đâu chỉ có Gipmy bị say anh em ạ à. Gipmy hay say lắm cá chê cầm nón nè cá chê ba nón nhở nhưng mà mình lỡ lắp cái hai cái nón của cá chê rồi đây từ từ nhá tí có tháo đồ anh em ạ tí có tháo đồ tí có tháo đồ thành ra là mình làm cá chê ba nón được hợp lý nhá còn nếu như anh em để ý gọi là tinh tế hơn một chút thì anh em sẽ thấy được cái điều gọi là thần kỳ từ vd đó là tại sao mình lấy con cây xa cầm hai cung này về tại vì mình đang có con dây si cầm hai cái đai máu khi mình lấy cây xa này về thì mình sẽ tách ra để, để mình được hai cái thông đạo ui đúng kiểu não to anh em ạ gf não to vt gf não to á tôi là con nhà phát minh em nhở Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật không Vì nhớ người đang trốn nào từ lâu mà ai đã quên chỉ còn một chung mưa ngừng rơi mưa ngừng rơi em sẽ quay về thôi trận này mình không đánh zinix nhé mọi người ơi tại vì zinix nó cơ bản quá rồi á kiểu con zinix hai nói chung là mình nghĩ là cầm đột biến kiểu gì cũng top một á thành ra là mình uh, cho con cá chê ờ, một trận đột biến nó ngầu ngầu á ê rồi con red Sai này cầm bang thông đạo có chết không má ê con red Sai cầm bang thông đạo mà không chết à cả team chết rồi với ấy à ok đấm nhẹ nha đấm yêu nhá nói cái thứ ai cũng biết là <laughs> cơ bản mà ê có khi nào mấy người uh, kiểu vt này binky với cả nam bom cùng bị loại ấy, thấy một cái điều gọi là cơ bản đấy mà cả ba đều bị loại không cơ bản là bị loại ê lại thêm một cái thông đạo nè hay nhỉ game này hay nhỉ từ nhá mình nghĩ là xếp thấp thấp một chút đi cho thông đạo chết trước ấy cho con này cầm cái búa đứng ở trên chết này con này đi lên này hợp lý chưa quyền năng à quyền năng ngon này anh em nhở quả trứng này sắp nở nhá gặp nhà này à nhà này à mình sẽ gọi là xếp cao tơ nhà này một chút đó là đẩy con cái xe qua đây ai da chưa kịp anh em ạ đẩy qua xe qua đây thì kiểu nó ngực, ngực nó cùng góc ở bên này ấy, nó bay đi bắn luôn cái xe bị bắn luôn nhưng mình nghĩ là đấy là cái điều gọi là hơi dễ thành ra là mình muốn đánh nó hơi khó một chút đấy. cái xe Okay. chấp vậy đủ rồi mọi người. Đánh nghiêm túc nhá. thu một rau đủ rồi đấy. Nhà này muốn một sư ba tượng trong ngấy vậy. Ê từ từ nhá. Hình như là mình cũng gọi là hay bị cái dớp gọi là khi mà vào top rồi bắt đầu gọi là top ba top bốn á. Trận này mà không top một là mất bảy trăm ngàn là Không không không. Không để mất bảy trăm ngàn được nhá. Nghiêm túc á, nghiêm túc á. bảy trăm ngàn, bảy trăm ngàn là tiền đấy đừng có mà cùng mà đi bảy trăm ngàn vt ơi nghiêm túc đi bảy trăm ngàn lận <laughs> sắp có tiền là nữa nữa thua luôn hay á anh có biết là những người giỏi như anh em mình thì thường bị xã hội đen dìm xuống không à ui thông đạo này có tính gọi là đặc biệt hơn không nhở từ từ nhá thông đạo này nó phải tính đặc biệt hơn cho mình á thông đạo này cũng chết à anh so không nhưng mà vẫn là chơi á ê thông đạo này nhìn hay vậy từ nhá đập phát đập phát học giả học giả đi học giả đi học giả đi thêm một chút mana sớm nhá ờ em biết rồi em biết rồi cái đấy em biết rồi cái đấy cơ bản đấy sao cầm tấm vé chuyên tay Cái chi hai này, ok. he he he he ba cái giáp gai à đập mấy cái này đi anh em ạ đập mấy cái này đi và đó nè ấy da từ nhá từ từ nhá máy chiếu máy chiếu ngon đấy anh em ạ máy chiếu ngon á phải để lại á cái này một cái giáp với cả một cái gậy à một cái giáp một cái gậy đặt đi quất bẫy ngon nhá tốt một anh em ơi tốt một anh em ơi hai cái hung đèo nữa à vội cái trên là siêu đam không hay là cái kia là anh thêm toanh để hô siêu đam đi siêu đam đi mình thích siêu đam hơn á ui ê từ từ nhá cho bọn này chết hết không cho hai hông đạo này chết mình nghĩ là đủ đam rồi á cho nó ngầu ngầu một tí nhở nhìn nó ngầu ngầu một tí nhà này ui nhà này mình thua đấy nhá thu nhà này mình cho thêm mỗi người gọi là năm nghìn nữa được chưa nếu mà thu nhà đấy cho mỗi người năm nghìn nữa uy tín thu nhà này cho mỗi người năm nghìn ui giời thu hộ thu hộ thu hộ này chơi lũy game bạc vẫn tốt một à chơi game dễ vậy á tách đồ ánh sáng đi à năm bom à quên ông kia lừa ok ok Ui, tí mất năm nghìn anh em ạ thế mà ăn năm nghìn của VD không dễ đâu lại là những cái đồ gọi là cơ bản nào từ từ nhá xem có đồ gì gọi là lắp gọi là xịn sò con bò hơn không giáp gai gậy à đồ phế đấy cai sa một top một không mọi người muốn cai sa một top một không ê cai sa một top một đi cho nó ngầu nhở để người ta đỡ kêu mình chó đỏ á ok hẹn em tú tối nay ha ok anh vương ơi em tú chào anh vương nhá ông này chơi game dễ thế nhỉ á chưa biết dễ ở đâu luôn đấy thật con cá chê này nhìn đần đấy thì mọi người đang xem ở trên live cho mình xin một like nha hiện tại đang nhiều anh em xem quá mình xin được một like thôi đấy được rồi thanh khiêu anh em cá chê của mình trông đần nhở nuôi nuôi nấng xong rồi một hồi ê từ từ nhá từ, từ nhá ê alo Xài. Nghe xài một tốt một ngay. Đơn giản. Chưa. Mình cũng muốn mất tiền cho anh em lắm á. Nhưng mà hơi khó. Ơ từ từ, ấy chưa chết à? Ơ. Từ từ nhá, chưa chết anh em ơi. Ê từ từ nhá, tự nhiên đừng bán vậy. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Chưa chết anh em. Ui, còn ten sáu thông đạo không? Nhưng từ từ nhá, ông kia chưa chết à? Mình tưởng là ông chết rồi. Ê từ nhá. <laughs> Giờ thua quê em ấy, từ từ này, từ từ này bình thường bình thường ông chết thật rồi từ từ nhá từ từ nhá căng ấy căng ấy mình nghĩ là ông chết cơ ờ từ từ anh từ từ anh ờ phế anh em cứ tưởng ông chết rồi anh sao từ từ từ em dồn cái ơi cái xe hai rồi cái xe hai rồi <laughs> mẹ điên à không em thua sao ui ông lên con kia hai rồi không, không, không mất tiền hay sao ông lên cn ba rồi không không không ông ông, ông lên con cn ba rồi hay sao xong rồi không ấy luôn không ấy luôn ai ra không chiếu luôn là từ từ nhá không được rồi hỏng rồi đại vương ơi ok chỉ là một con content gọi là vui vẻ thôi cho anh em gọi là căng thẳng thôi chứ thật ra lấy tiền của vt hơi khó cá chi ok gg chấp chiếu luôn hay quá anh ơi à <laughs> không nhờ quả đấy mình tưởng người ta chết thật rồi mình mới bán casa đi á mày vẫn luôn lại casa casa á tại vì ông lên con sena ba rồi kinh quá đây nhá mình cứu anh tuấn từ hôm qua đến giờ gọi là hình như là hai game ba game rồi đúng không từ hôm qua đến giờ mình chép a à, cứu anh tuấn được ba game rồi hôm qua mình đánh hai trận này top một này ai à, đâu hai trận này thành ra trận này anh tuấn đánh thì mình không biết nhờ mình cứu được hai game game này nữa ba game top một giải cứu đúng gọi là phải giải cứu như thế mới gọi là giải cứu anh em đánh full một chưa giải cứu à quên sos đi nhỉ ghi sos đi cho dễ làm thêm game nữa ỏm anh em ạ làm thêm game nữa ngồi đi ăn uống nghỉ ngơi tối cổ vũ cho rf đánh nhá run tay ngay à tí thì cút à tưởng sao hóa ra nhát cái à có đâu anh vương người ta lên sina ba rồi quả đấy sina hai để em chơi ngay chứ với cơ bản là người ta lên sina ba rồi <clears throat> tự nhiên mất bảy trăm nghìn à ơi e ces ba siêu nè hình như là cái anh này à quên cái bạn này thôi thật ra là ba siêu hình như là hai k là hai k mấy á là chơi bắp PUBG ngày xưa á thì không biết đây có phải là ba siêu không ba siêu ngày xưa mình nhớ là có bán bắp PUBG nên là không biết là có phải bạn này không nếu mà là bạn này thì vào đây mình bắn một cái đầu của bạn đấy cái ở à, ngoài bắp PUBG thì mình có thể bị bạn đấy bắn đấy nhưng mà vào đây chắc là mình bắn một cái đầu bạn đấy cái ngày xưa em tú cũng chơi bắp PUBG á em tú là bet na bet gì nhở bet cái súng gì nhở m 4 m 4 ở ờ. mình chỉ có súng m 4 thôi đặt đồ à mình đang tính ăn mình đang tính tính ăn quả vải nhưng mà bận là đặt đồ anh em ạ làm cái kiếm đi ui nhặt đồ một tay vẫn đặt được thì mấy ông này đi rồi từ nhá cũng ăn quả vải mọi người ạ à. chùm bắn bót à quá uy tín em ai như ông ba ba chữ đâu à <laughs> gãy xong ao tốt mà so xin nhẹ cái cúp cái à. cái cúp nhưng mà là cái cúp giấy à cúp trong mơ à tối nay mình nghĩ là ai à, ai lợi thế được game một á thì sẽ là người vô địch thôi trách cái đột biến nhẹ cái đột biến này à thôi nhá không nên lợi dụng được đột biến quá nhiều <clears throat> búc gà quá nên bị bắn là anh tú mà có đâu thật ra là ngày xưa mỗi lần mình chơi búc á mình đặt cái kpa một ngày đó là một trận top một thành ra là ngày xưa trận nào ngày nào mình cũng được một trận top một nữa đâu nhưng mà ngày xưa mình nhớ lúc mình mới bắn búc á là đầu tiên là từ từ đã nhá để nhớ lại đã báo này này đầu tiên thì ngày xưa mình chơi búc là thật ra là lúc búc mới ra luôn kiểu búc mới ra được một một một thời gian gọi là một hai tháng một một tháng thì thôi công lý tối cao à có cách ly rồi đúng không ê làm một trận nhá làm một trận đi đẹp đẹp cho vui công lý tối cao mình ít chơi ấy nhưng mà ra thì chơi thôi thì nói chung là ngày xưa lúc bắp di mới ra thì lúc đấy mình còn đang còn chơi kiểu trò ba quy củ hành á thành ra là lúc đó là ở quán net mình có hai dàn máy một dàn máy gọi là ba nghìn với cả một dàn máy gọi là bốn nghìn rưỡi máy bốn nghìn rưỡi thì là máy loại vip thành ra là máy đấy chơi được bắt battle round ngày xưa gọi là battle round đấy thì nói chung là anh chủ tiệm bắt đầu biết đến cái game đấy thì anh chủ tiệm gọi là mua năm năm cái nick á kiểu ngày xưa một cái nick mình nhớ là tầm ba bốn trăm ngàn đĩa lúc mới ra là ba bốn trăm ngàn lận á mắc lắm thành ra là anh mua năm cái nick để cho mọi người chơi mua năm cái nick để cho mọi người uh, chơi thì ai chơi thì ngồi cái máy vip để chơi xong rồi mình à, ban đầu thì mình cũng sợ tốn tiền net ấy nên là mình chưa chơi nhưng mà sau này chơi kiểu mấy lần nó bị cuốn đấy xong rồi từ đó cái máy vip á ở quán net mình này nào cũng full đi em ạ cấp đi nhở cấp kiếm mấy đi kiếm uh, kiếm ngoại binh hoặc là kiếm gì ta kiếm ngoại binh hoặc là kiếm ui cảnh binh với cả ngoại binh à ê cảnh binh thì đánh siêu ngon luôn nhưng mà bây giờ bây giờ lấy ngoại binh nhá cảnh binh nhờ mình đang muốn đánh một trận cảnh binh quá thôi đánh cảnh binh đép bên chín nhá làm trận dây xì đi anh em ạ làm trận dây xì đi mình muốn đánh dây xì hơn đấy thật mình muốn đép bên chín quá anh em ạ thôi đánh dây xì nhá năm cảnh binh ok nhá làm một trận đi nói chung là mình đép bên chín được cơ bản là lobby dưới này nó cũng không khắc nghiệt lắm ấy mua chó ghét nào chó ghét cảnh binh không chó ghét năm cảnh binh không đột biến siêu nghệ không nghe hay nhỉ bài mình tầm này catlin hai nó thì binh nhá nhưng mà catlin mới có một con à giống catlin một đép bên chín thế năm cảnh đi nhá ok nhá cảnh binh đi anh tú ơi ngoại binh nhiều rồi à hợp lý này ok kiểu cảnh binh lâu lâu mình thấy nó ra một lần nó ít khi ra lắm với cơ bản là mình có công lý tối cao nữa nên là lấy nhá khá là ngon á chứ ngoại binh kiểu đánh nhiều nó cũng nhảm á thật ra là cứ đép cứ đép vào ngoài binh xong rồi eco các thứ mà thành ra là ai chơi cũng được á nên nghĩ là cái này cái à, cái này cái con này một nghìn không trăm hai mươi lăm máu à ok mình tích tiền được này hợp lý đấy mình không muốn lên cấp ấy tại vì sao tại vì à, mấy con này của mình đều là một tiền đấy thành ra là mình để tỷ lệ ở level bốn đấy nó năm mươi lăm phần trăm nó nhiều hơn đây là từ nhá lobby này ba nhà ở trên mạnh nhá cảm giác ba nhà ở trên đều mạnh luôn á thật xếp xuống xuống một tí đi gặp bài này chắc là mình win được anh em ạ nhà này có chiến lợi phẩm mà chiến lợi phẩm nhưng con dích cầm mấy quỷ thư á mình không sợ lắm đâu mình nghĩ là lo được đấy con sinh gì đứng hất bắn chết luôn đâu hợp lý Ui, từ từ nhá hơi ghê ấy không chắc là mình win rồi đấu sĩ của mình tanh được á bắn chết con kia luôn hay nhưng mà có chiến lợi phẩm hơi ghê nhỉ anh em nhở đứng ừ ok ok chắc là win rồi anh em ạ như nào ui mày quá lắp cái kháng phép anh em ơi không có kháng phép mà con dích đắt chết á hợp lý nhá win chích cái win chích cái cơ bản là mình đang muốn tròn tiền á lucian thành ra là bây giờ mình lên cấp cũng được lên cấp thì cho được con cookie vào ấy ngon hơn thành binh cho con lucian tạm đi nhở thêm một chút máu nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau ra đi cảnh binh đi anh à ok nhá nói chung là mình cứ đép đã anh em ạ tí ra thì mình chơi cái đấy hãy để cho tôi nói với em lời chào nhà này ba con hai sao may là họ chưa dùng sách ấn á không biết là mình có win được không nhưng mà nhà này nhìn ghê đó tởm lợn đấy ui đống chúa lắm rồi ui bắn thủ ram rồi cát linh một đủ ram anh em ạ nhà này nhiều hai sao quá xong rồi lulu hai nữa cơ con lulu hai deep quá mất trích rao này hơi dở nhá thật sự là bài mình toàn một sao mà mất trích nữa cơ bài mình nghĩ là mình mạnh lắm rồi chứ nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy làm cái gậy ba tiền đi bù lại tiền đi cố vô địch anh cú nhé à? ok td hề ơi con cầm ấn cảnh binh có được dùng có dùng được lõi không anh nhá được nhá được nhá được chứ được mình mới lắp cho con lucian chứ còn không mình lắp cho con willowy nó tanh rồi nói chung là được nhá nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đông đầy khi nào con cát Catlin lên hai này mình kẹp xạ sau còn tập này mình nghĩ là chưa cần đâu nhưng mà cát Catlin cảm giác vẫn nhiều đam hơn anh em nhở sần đam thôi á thành ra để như vậy cũng được mất trích thì hơi tiếc nhưng mà nhà đấy mạnh quá thì mình cũng chịu nhá gặp cái nhà đấy mình thua thôi á ui từ từ nhá sao lobby cảm giác mạnh đấy có nhà kia con gì hai nữa kìa lulu hai không phải ba con hai sao máy móc luôn à nhà này thì Catlin hai con này hai con này hai nó bị mạnh á mày qua nó không cả con đấy của mình Bụp. nhờ mình lên được uy lao hai chắc là tanh được được được rồi nãy thì uy lao một đấy hơi yếu ui xuyên táo ngay xuyên táo ngay nguyên nhà ngay lù lù hà với chúng tôi anh hết hay á mong anh vô địch à anh cảm ơn em nhé minh đức ơi thanh nhé không có chi thanh nhé à mấy ông này nói chuyện dễ thương nhở kiểu kiểu à, đòn hũ nhau ấy xong rồi thanh nhé còn trong khi bình thường cái anh ở trên á các thứ các thứ <laughs> phần na ấy có mít ngon hơn nhở mít tí nữa mình kẹp được ngoại binh á hợp lý á tí nữa mình kẹp ngoại binh vào cũng được ngoại binh thì tí nữa mình có con gì nhở gp ui tí kẹp gp nữa là phun hệ hơn này ui hay nhở kẹp gp nữa là phun hệ này mọi người hợp lý đấy chứ vô địch giải này đăng ký người ủng hộ một năm nha anh nhà nhận kèo minh đức nhá đăng ký người ủng hộ một năm ê tối nay mình xin slot hoặc là mình kêu giúp gip đổi cái tên cái gfvt cái một bán vì lao hai khác bọt chưa nãy giờ tanh vi tanh tanh tanh uy tín luôn vãi luôn thế để máu thế à vừa thanh xong vừa thanh xong ông này cũng là kiểu lươn lẹo đấy bây giờ cho mình con gp nó là siêu giàu với cả siêu đép luôn nhá tầm này đép khỏe luôn á khỏe khoắn luôn á khỏe khoắn luôn đừng vì anh mà không vỡ nát trong em đã quá nhiều hello anh em nào vào coi sau nhá chúc mọi người một uh, hôm nay thứ sáu đúng không chúc mọi người thứ sáu với cả ba ngày cuối tuần à, thật là nhiều niềm vui nha an khang thịnh vượng gang à có rít phép không có rít phép evolution không nghe hay nhỉ queen này không được kẹp tạm queen đi nhỉ có rít phép evolution ngon á tại vì cơ bản là đồ này cũng chả lắp được gì Kathleen thì kiểu gì bắn mục tiêu mình nghĩ là cũng chết à một ngàn năm trăm đam tầm này khó có nào đỡ được lắm ngoại binh đi lucian nhá anh em ơi thì nó rari cầm đồ này binh luôn này ông nào kêu rari hợp lý đấy em vừa có một trận lobby năm đứa ngoại binh trong đó có em mà xong rồi em tốt mấy đấy nhá dung dung trương ơi vậy đi anh nghĩ ai có tỷ lệ cao anh nghĩ ai có tỷ lệ vô địch cao nhất hả anh tú á nếu mà bảo nghĩ cái tỷ lệ cao nhất thì anh không nghĩ được nhưng mà anh nghĩ là phong độ hiện tại nhá anh uh, so hoặc là anh cường có phong độ gọi là tốt hơn gimmy đấy còn ai vô địch thì anh cũng biết còn cổ vũ thì chắc là anh vẫn cổ vũ đều thôi thật ra là những cái à, những đối thủ khác ấy, những tuyển thủ khác ấy, thì đều là những à, tốt thách đấu cả đều là những người kiểu anh quen biết cả nên là nếu mà để cổ vũ thì anh cũng cổ vũ gọi là đều đều á nhưng mà team mình thì mình vẫn cổ vũ hơn một chút thôi nhưng mà còn lại anh vẫn cổ vũ tất cả nhá còn nếu mà nào phong độ đang tốt ngày hôm nay thì à, vt nghĩ là anh so với cả anh à, cường á, có phong độ tốt hơn gipmy một, một chút nói chung là nhìn hơn một chút thôi gọi là tầm năm à, năm bốn năm thôi đấy kiểu thế còn anh so thì nói chung là hôm nay đánh đang gọi là hơi chiến á mình nghĩ anh so có tỷ lệ vô địch cao hơn một chút đi gọi là năm năm năm năm đi hơn một chút mọi người đi còn cổ vũ thì chắc là mình vẫn cổ vũ hết thôi còn tuyển thủ yêu thích của mình đó là chị ờ, ờ, chị chị chị chị các chị gái xinh xinh đẹp ở vòng bảng bị loại hết rồi tuyển thủ tuyển thủ yêu thích của em tú em đang hướng đến anh cường hơn anh cường dạng này đỏ quá này đấy tí là hai người gọi là đang gọi là phong độ cao đó nếu trái tim ta chung nhớ động về hai bốn sáu mà không đủ tiền đấy anh em cả không đủ tiền bây giờ đây là con vi nó là binh luôn á thật bách khởi bếp mới hả anh nhà có đâu bếp cũ à mọi người hello anh tú anh mới thức dậy à hello anh tuấn nhá giờ anh mới dậy à được nha em chào anh tuấn nha em tú khéo thế trả lời không mất lòng à, ai có đâu có đâu anh tuấn không nhưng mà cái này là em em nói thật tại vì cơ bản là em cũng cũng kiểu quen mấy người kia thành ra là em cũ hết mà từ từ nhá mình đánh đo một chút xạ thủ là sức mới mọi người nhở sức sống mới thì thêm tanh xạ thủ thì full đam xạ thủ tầm này thì mình win trích luôn khá là hay lucian xạ thủ á nghe hợp lý nhở mình nghĩ là full đam đi tí nữa dồn đam nhá vậy thì bỏ ngoại binh chưa ui ba vàng ngon quá anh em ạ nên là mình không bỏ được mình sẽ tạm gọi là giữ lại một rau nhá cho tạm con này đi ba vàng ngon quá anh em ơi mình giữ một rau đã rau sau mình tính tiếp cookie bỏ này ra sau mình lên cấp mình cho bốn ấy vào nhá bốn bốn bốn bốn xạ thủ vào nhà mình nhiều đôi quá nhở một hai ba đôi à. gặp nhà anh ba siêu chắc là win được gặp nhà này hơi ghê gặp nhà này mình thua đấy đừng gap đừng gap đừng gap no no hay gặp phải này win trick này đỡ phải roll anh em ạ tí cho jc à con bot của anh tú cứ nói cái ngôn ngữ gì ấy á con bot của anh tú á con bot của anh tú nói ngôn ngữ gì ấy ui ozin theo dõi được một trăm năm mươi lăm ngày này ok ui Zenda Mansi Lime Zenkeong theo dõi được 155 ngày này. mà khi theo dõi được 75 à 95 ngày này. Phương Anh 80 ngày. Ui. Tính ra là 155 ngày là mắc nhất à, chắc là lúc đấy mình mới livestream mà. 155 ngày là chia 30 được là 5 tháng à mình like cả 5 tháng à mọi người hay nhở ui sao tự nhiên có cái tiếng việt có cái tiếng anh nhở sao lại có cái tiếng việt cái tiếng anh nhở ui từ từ nhá sao lại có cả tiếng gì kia mengi kuti gfvt selama 25 harry, Nói từ từ nhá tiếng gì đấy có cả tiếng gì nữa à ảo nhờ xẻng à xẻng biến đột biến là không ngon nhở bây giờ mình còn thừa một cái kháng phép thì làm cái gì ngon không cốc không mất rồi lấy cái dép đi nhở thêm một chút tanh tủng đi mình lên cấp mình rô một chút nhá rô con này hai con này hai con này hai nữa thì cũng được sau mình cho bún xạ vào anh em ạ cho bún xạ vào cho nó gọi là thêm một chút tanh nhé à quên thêm một chút đam mất thêm đam luôn một đồng thì bỏ được nhá một đồng thì bỏ được nhá không phí nhá không tiếp nhá nhà mình rô một chút nữa anh em ơi Wanna kill me? Get in line. I'm on it, Black Một con hai sao đi ăn nỉ luôn đấy thật. Đây rồi. Ok, vô đen, vô đen. Vô đen. Thơm chưa, thơm chưa. Một pha gọi là nổ hũ luôn đấy anh em ạ. À. Zone pha này đúng tín đấy. Xong rồi bị kéo kỳ mất à? Ai da. Giờ chắc là mình tích tiền đi anh em ơi tích tiền nhá tích tiền lên cấp đi mình thiếu con gì nhờ con gp á thì có cả ngoại binh thì nó hợp lý hơn nhưng mà tầm này lucian hai cầm đồ này mình nghĩ là bắn được á đã dạ, bên tám nhá lên tám lên chín ở zone nhá bót đần rồi à há lô tú à hello nghĩa hoàng nhá chúc nghĩa hàng sinh nhật vui vẻ nha được chưa ui không nhận ra em vân luôn mà anh tú cắt tóc xong cắt luôn em vân khỏi đầu mà nữa nữa ui ông kia che cái tiếng gì mình nghe khó hiểu đấy VT sang sỏng Heraji Zodaji gì là Nguyễn Đạt này bot anh bị ngáo rồi xem một ngày được á phải không vậy bot anh bị ngáo thật không vậy từ từ nhá bot ngáo thật à bot anh tú ngáo hay là tú ngáo đấy nhở ê có khi nào bot ngáo theo người không ta tỷ lệ bot ngáo theo người gọi là chín mươi phần trăm không mình cũng thấy mình hơi ngáo một chút á lâu lâu thôi nhá lâu lâu mình mới hơi ngáo một chút thôi bình thường mình ít khi ngáo lắm lâu lâu mình ngáo một chút à Cả bài này chắc là win được anh em ạ nhưng mà tóc mình sắp dài ra rồi sắp đẹp trai lại rồi mọi người ạ em tú sắp đẹp trai lại rồi cái đẹp trai thì mày có nhiều đứa yêu <laughs> đố mọi người biết đây là cái gì á đố mọi người biết đây là cái gì sao mà biết được ông ý comment là thích video của ông đó thật á uh, tiếng nhật đó bạn ơi cho có tiếng nước ngoài à ok ê từ từ nhá ông ý comment tiếng nhật đúng không ông bảo là thích video của bạn đó bây giờ mình phải cảm ơn bằng tiếng nhật đã cảm ơn tiếng nhật hình như là kapsamita <laughs> em tú gọi là ông ông hàng ngôn ngữ á kiểu đã dạng á kiểu gì cũng được <laughs> giàu vui chơi cái gì đấy hứa anh tú người ủng hộ à anh tú có rồi bạn ơi mới có sữa ông thọ à cái đấy là kem đánh răng mọi người mọi người bị lừa rồi thật ra đấy là kem đánh răng biết <laughs> ngay là mọi người trả lời sữa ông thọ mà làm sao mà biết được bị lừa ngay quyền năng này quyền năng tí nữa cho con à, vi là đẹp luôn hay là cuồng đao với cả đao áo choàng nhở mình đang muốn thêm một chút đồ tanh á quyền năng không hay là tí nữa làm cái này huyết kiếm cuồng đao huyết kiếm cuồng đao dây xì không nhưng mình đang muốn nổi danh quá anh em ạ còn diệt thì full đam quyền năng đi nhá tí cho con vi anh em ạ cho đạp con này đi tí cho con vi cho dễ con này huyết kiếm mà hay là kiếm súng nhở mình nghĩ là kiếm súng thì cho ra đi nó hợp lý hơn nó xét không nó xét cũng được ấy chứ ui nhà này zin hai chịu nhá thôi nhà này zin hai mình thua vậy chắc là bán biết đi nhỉ zin hai chịu rồi nhưng mà là mai chịu ok dương đen tí mình muốn đổi đồ ấy thành ra là bán cái con này đi bán cái này đi kẻ hủy diệt ngôn ngữ à cái kem đánh răng mà nó nhảy nhảy đúng không anh à lấy kem đó đánh răng cho tổ kiến à cảm tú cảm ơn tiếng thái à kimuchi anh nghe à, phải không vậy kimuchi nữa wabani cap wabani cap là tiếng hái nè còn uh, mì hao ở tiếng trung quốc này từ từ nhá để mình gọi là lọc ra những cái mà mình biết ở tiếng nước ngoài nhá kamsamita anonseo à ki kimochi nói chung là cái đấy nó nó cũng có đi kimochi xong cái gì nhở zamate à <laughs> tôi bỏ đi mọi người á thề luôn á nói ra nó sao sao á bỏ nhá bỏ nhá bỏ nhá kiếm súng diary à kiếm súng diary cũng được còn không thì mình muốn cái gì nhở mình muốn cái đỏ xét hơn đấy nhưng mà có một bạn mà kiếm súng thì mình lắp kiếm súng nhá nói chung là mình đánh vì viewer thôi mình livestream vì viewer thôi viewer muốn mình làm gì mình sẽ làm cái đấy á bảo mình làm gì cũng được á quan trọng là viewer của mình vui rồi được nhưng mà sao nhà mình à, bắn nhà này không không vào máu vậy nhà này zin một của mình thua nguyên nhà trong khi nhà kia zin hai oh my god zin một thua nguyên nhà nhà kia nổ hũ rồi à hỏng ôi hay hay hay mà quên mất nổ hũ hết rồi này thế anh cho em tiền đi á làm tình làm tội không em tú à cv nè à? làm tình làm tội à cv làm gì ta cv à? có đồ đâu thôi bỏ đi làm tình làm tội không à no no no no i can no i can thế anh cho em tiền đi à em qua đây đi em qua công ty anh đi anh cho em tiền speaker chào thành dân VNDing mắc lên nick người khác mà view muốn gì sẽ được à nữa nữa nói nghe mất quan điểm vậy ê nói nghe kiểu mất quan điểm vậy chắc tí mình phải vào cái nick mình làm như vậy cái ai da ông này nói cái mình à, nha kiểu như là nick người khác thì mình phá còn nick mình cũng làm á đôi khi là mình luôn công hiến vì viewer những gọi là bạn viewer dễ thương á thành ra là mình luôn công hiến vì những bạn viewer dễ thương á mới bây giờ nói thế thì hỏng mình rồi xề nà với chúng tôi à đấm nhẹ nha đấm yêu yêu một tí nhá sao yếm bấm vào facebook chị nào cũng có bạn trung tuấn tú vậy anh nhá chỉ là bạn bè thôi mà có là gì đâu nói thế thì chịu vậy anh nói tiếng anh hay quá mười chấm ai iel hả anh nhá thật ra là mình phát âm tiếng anh chuẩn lắm chẳng qua là mình kiểu bị hạn hẹp tiếng anh thôi chứ còn về phát âm tiếng anh thì mình nghĩ là mình khá là chuẩn đó ừ, một chút đâu ừ, ừ. cái gì nhỉ từ nói chung là từ đã Ừ, hello hello every, hello everybody ừ. today i feel so good ừ. now i speak i speak i speak uh, chủ đề là gì nhở i speak vi đây a à, mất vi rồi mày đang tính lấy cái coi con vi cầm ấy luôn á nó xét à lấy nó xét đi anh có chị nào ba không giới thiệu ít đi anh á tóc em với anh cũng hơi giống nhau ý liệu mọi người tưởng anh em không à đấy thì phải hỏi mọi người trước phương anh sẽ lại hỏi chứ mình lên cấp mình đôn một tí kiếm vi xem nhá có không anh em kiếm vi tanh nó uy tín hơn một đấu sĩ à bỏ venta à venta làm gì không vậy đi Venta chả làm gì cả em tú nói tiếng việt đi anh english sub cho thôi anh đừng nói nữa soji đã cho ai cầm với anh nhá tí nữa mình cứ nói chung là ban đầu mình đép thành ra là mình đắp soji thôi còn tí nữa thì có con nào cầm được bitfor là mọi người bitfor cấm được nè mình chắc là đánh form xạ thủ với đấu sĩ luôn á mình muốn dùng một con vi để tanh quá con vi lao cầm mấy đồ kia không tín lắm anh em ạ một con vi của mình thôi là ok rồi nhưng mà không có một con vi thay con vi lao là xong luôn đấy là mình đép lên chín luôn á chắc là thôi nhé từ từ dôn tiếp anh em ạ tầm này mình nghĩ là bốn đấu sĩ như vậy như vậy ok rồi đấy nát đấy nếu lỡ mà luyện cung thì bắn nhanh còn cái này thì ra chiêu nhanh còn tiên tri thì mình biết được gặp nhà nào cơ bản là bây giờ đồ mình không nhiều á mình là cái trí tuệ không ngon lắm đâu với cả mình chiêu con gọi là như kiểu con uh, Terry hay là gì á mình nghĩ là lấy tiên tri đi gọi là outplay mấy cái ông này nhẹ nhàng đấy nhá à play guy à play guy thật ra before tầm này cầm đồ ngon hơn không lucian vẫn đang ngon nhở lucian vẫn đang ngon quá nhà này à u nhà này dc hai bảo sao lốc con này đúng không lốc con jc tách tách ra cho con này vào đây kéo bọn ra máy chiếu ở đấy à còn không thì lốc con mo cũng được để bên đây lốc con mo cũng được lốc con mo nhỉ anh em nhỉ lốc con dây si chả vấn đề gì đâu lốc con mo đi nhưng mà này chiếu quả hơi căng á mình nghĩ là lốc con dây si cũng thế à các bạn là bắn hôm qua là con mo thì cũng chả đép được con nào đâu cố gắng gọi là đép được vài chết nhá đép nó con eco nữa là đẹp con eco nữa eco nữa ui không được con eco nữa nhỉ bài ông này mạnh quá ông này nổ vũ xong á mạnh quá bài này xong top ba trông quen quen là giống lắm giống lắm nhưng mà cứ vào top đã nhá cơ bản là mình giải cứu thành ra là cứ vào top trước đã tại vì bây giờ người ta dây xi hai rồi mình rôn ở tám nó cũng hơi nô hốp á nó cả rôn một con dây xì không thì nó cũng hơi gì gì á bây giờ dôn con vi nữa bài mình eco nhá Baby girl, I like humor. Can I send a song from you? Baby, send a kindness you the daily candy baby. Baby girl, I like you. Baby girl, I like you. Từ từ nó nhiều gậy mà. Kháng hậu ứng với cả nón không? Kháng hậu ứng với cả nón cho Mid for cầm tạm được ấy nhở? Đép lên được á. Kháng hậu ứng này chứ bây giờ lấy nỏ xét là từ từ mình dỗ một vi đã nghe bảo một vi duy nhất thôi là được thế như là không ai bắt vi lắm á một vi thôi ấy, làm ơn ấy, làm ơn làm phước á đây rồi nỏ xét đi anh em ạ lớp một lít à hai đánh mid for ba nhở mid for ba nghe đần á ai da đau đau đau đau đau có rít phép cho vi không ấy có rít phép cho vi không neko luôn mà Ui. sáu xạ thì nữa bỏ bớt hai đấu sĩ ra à? nhưng mà sáu xạ thì nói chung là hơi thiếu tanh một chút hơi thiếu tanh một chút nhưng mà bù lại là full đam khá là ngon tầm này bán jihin tí liệu có zona jihin được không mình không lốc rồi á nhiều nhà đánh xạ thủ quá mình sợ bán jihin tí không zona được á nhờ phải zona phải bán á phải bán đi mà lên chín anh em ạ mình nghĩ bài mình tầm này đép được á bán đi ui ui tối mấy giờ anh đánh chung kết vậy á mười chín giờ ba mươi nhá cái ông này chơi game bằng hên nè à. có đâu có đâu người ta đánh gọi là set up từ đầu rồi cứ bắt người ta chơi game bằng hên thôi lúc nào cũng năm mươi tiền trong trạng thái gọi là sẵn sàng lên cấp kẹp di hin à lên cấp kẹp bốn xạ à, quên sáu xạ xong rồi bỏ hai con này ra kẹp thêm con ori nữa ui mắc binh luôn bắn nó phải gọi là chiến nó từ từ nhá sao mình xếp tự nhiên nó tách tách ra làm gì vậy ê bo lại một chút được không tự nhiên tách tách ra vậy ui nhà nào cũng zin hai này đây xì hai zin hai ui seraphim sắp ba để rari bên kia ngon hơn anh em ạ xếp con rari bên này không bắn được con gì mà hai con vi hai hay chắc là mình win đấy anh em ạ mình nhiều đam quá đau đau ấn cảnh binh Terry đi anh ừ, nhưng mà tí nữa em tú phải lên con bit for hai mới hoặc là con Terry hai cơ tầm này à, con con bit for đang hai mình nghĩ là đang có đam á bây giờ bỏ luôn thì bài mình tầm một sao trông yếu đuối lắm tí nữa mình đổi nhá mình biết cái đấy rồi bây giờ mình lấy đồ jc hoặc là lấy đồ cho vi thôi cái đấy em tú biết rồi mọi người từ từ nhá tí nữa em tú đổi sau kháng hiệu ứng này bàn tay này lấy đồ jc đây bàn tay hay là kháng hiệu ứng ui gary ba của ông kia à seraphim ba rồi seraphim ba à ba ti không hay là ấy từ từ nhá ba ti à bàn tay đi sặc không kịp lấy luôn đừng có ra vệ sĩ nhá còn xét à tôi hái còn xét luôn seraphim ba luôn mình từ từ mình lên cấp nhá mọi người ơi từ từ lên cấp này lên cấp thì nói chung là cho con này vào thay con này trước xong rồi con ori vào tạm mà tầm mày lên cấp luôn cũng được chứ nhà này hai nico đợi con dây xì đúng không mỹ à nhà này thì lốc con rồng máy lên thôi ông đảo kịp qua đây à bị chiếu thì cũng phải chịu nhá lên cấp cho thanh lịch vào ngon hơn anh ngã thanh lịch nhá mình nghĩ là không cần á tí sáu xạ kiểu bắn một tơn đạn là chết hết rồi á thanh lịch thì nó hơi thừa thật thanh lịch nó hơi thừa mình nghĩ là không cần đâu mình nghĩ là kẹp con ori thêm một chút tốc độ đánh cả thêm một chút cc là ngon rồi thanh lịch nó thừa lắm lì đi anh à em tú lì đây thật ra là tú nhiều máu ấy Hẳn là lì nhưng mà nói chung là từ từ anh em ạ muốn tốt một thì phải nói chung là full hai xong rồi mới đấm được nhà này không thì chịu á tí phải dây c hai ui zinix hai nữa à? seraphine ba zinix hai dây xì hai nhiều khi tí nó bài mình top hai chứ thua nhà này á nhưng mình sẽ có cách mình sẽ có cách vui nhà này anh em yên tâm nhé không kéo kịp nhờ cái tay của mình vẫn bị cái chậm chậm hình gì á kéo ra đi qua kia thì đẹp hơn bắn đẹp hơn cái này mạnh quá con mo tanh kìa bắn không vào đam mo luôn mà đấm nguyên nhà bài mình top hai đã nè lõi bốn là không quen đấy không quen ông này á đột biến là đột biến gì đấy đột biến này à? đột biến này không ngon thôi bỏ nó chắc luôn cái lõi này chắc luôn một cái đột biến à mọi người ai chưa like thì cho mình xin một like lên 300 like nha thanh yêu anh em nha mọi người ủng hộ em tú một like để tú lên 300 like thôi, để cho mình lấy cái động lực đấm cái nhà này cái <clears throat> cho mình cái động lực gọi là để à, tốt một trận này cái nhà này còn trang bị đầy đủ nữa cơ Ui, ra thêm mấy thú tượng nữa đang nói chung là hơi khó nhưng mà cứ thử nhá Tôi carry 2 xong rồi chấm 6 6 6 ấy đã. 6 xa. Carry 2. Kiểu con AC mọi người ạ. Metal is harder than flesh. à chưa đổi lốc rồi quên mất là đổi lốc thì mới làm blitz kéo được lỗi lỗi lỗi mình tính blitz kéo á nhưng mà chưa đổi lốc các bạn thiếu con nasi nữa mới đủ sáu xạ không nổi luôn á không ăn được khó sáu sim em rú đâu Không quen sáu sạm rú đâu Got them in my sight. Ra ghi nữa thường hết đầy máu rồi anh em ạ khó quá cơ bản là bà người ta nổ vũ xong á lên chín á nhiều đồ quá mình chịu á thua á chịu quả đấy quả đấy sáu xa mình nghĩ là cũng thua thôi tanh của mình không bằng tanh người ta thôi trận này top hai là mình nghĩ là thành công rồi người ta nổ vũ xong rồi seraphim ba nữa xong rồi hai con năm vàng form người ta nói chung là cũng bình thường thôi nhưng mà bài người ta mạnh quá im ba quá cap á. top hai à giải cứu được cái top một top hai à hay rồi em mà chưa hay được không anh Tuấn Hồi chắc là bây giờ mình uh, ờ, off livestream để uh, đi ăn uống xong rồi tí nữa cổ vũ cho ba anh em người ép đánh chung kết nhá thì cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream buổi chiều ngày hôm nay và ủng hộ mình nha thì ai chưa like cho mình xin một like để lên 300 like với hiện tại đang là 295 like rồi thì mọi người gọi là năm người thôi cho mình xin một like lên 300 thôi. thì chúc mọi người uh, ăn cơm ngon miệng nhé mình off đây có gì uh, lúc khác mình lại like Bye bye anh em nha. Bye bye. Mình offline đây. Nỗi nhớ đâu